Ok à, xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các anh chị và tất cả các anh em chúng ta có mặt trong buổi tuần ngày hôm nay cùng với tôi Tô Hường và Lý Thanh Nguyên và đây là những cái buổi đầu tiên, những cái ngày đầu tiên mà Nguyên cùng giao lưu và chia sẻ với tất cả các anh chị em trong cái buổi chung ngày hôm nay và rất là vui mừng hiện tại bây giờ là hơn 120 người đang có mặt trong buổi chung ngày hôm nay thì chắc chắn một điều rằng hơn 120 người tối ngày hôm nay sẽ có thêm những cái thông tin có thêm những cái kiến thức có thêm những cái cơ hội để mình có thể phát triển một công việc gì đó hay là mình có thể xây dựng một cái công việc tại cái thời điểm mà mình đang ở nhà như thế này thì uh, đầu tiên thì không biết là trong số tất cả các anh chị em có mặt trong buổi tối ngày hôm nay ai đã biết đến nguyên rồi thì có thể comment xuống số 1 được không ạ à? còn ai chưa biết đến nguyên thì hãy comment số 2 nào để mình có thể giao lưu và tương tác với nhau nhiều hơn nhé ai mà chưa biết nguyên thì comment số 2 ai đã biết nguyên rồi thì comment số 1 nha Ok, rất tuyệt vời. Thì uh, trong buổi tối ngày hôm nay thì mình sẽ liên tục trao đổi, liên tục chia sẻ, liên tục tương tác cùng với tất cả các anh chị em trong cái Zoom ngày hôm nay cũng như là mình sẽ làm việc và kết nối cùng với nhau liên tục trong không những trong buổi tối ngày hôm nay trong cái thời gian mà mọi người tự thực hành trong cái thời gian mà mình sẽ zoom trong cái buổi zoom là tối thứ năm 20 giờ hàng tuần ha thì các bạn hãy cố gắng là chúng ta tham gia cho đầy đủ để mình có thể theo được toàn bộ cái quy trình để xây dựng cho mình một cái hệ thống kinh doanh một cách tốt nhất trên internet ok thì như nguyên thấy rằng cũng có rất nhiều người số 1 về bên cạnh đó thì cũng có một số anh chị em chưa biết đến nguyên thì nguyên cũng chia sẻ dành ra 30 giây để chia sẻ uh, giới thiệu về nguyên một tí ha thì nguyên tên đầy đủ đó là lý thành nguyên hiện tại là nguyên có hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực làm kinh doanh affiliate marketing ở thị trường nước ngoài và trong hơn 5 năm đó Nguyên đã tạo ra cho mình những cái kết quả những cái uh, thành tích cũng khá là tốt nói về ở thị trường nước ngoài và cái kết quả affiliate marketing của Nguyên thì ở Việt Nam mình hầu như thì cũng sẽ không có nhiều người có thể là là là là là hơn Nguyên thì đây Nguyên cũng chia sẻ để cho anh biết được rằng là mình đang học mình đang nghe mình đang gọi là thực hành trao đổi cùng với một cái người mà thật sự xứng đáng để mà mọi người ngồi đây và nghe và dành ra trọn vẹn hai tiếng trong mỗi tối 20 giờ thứ năm hàng tuần ha à, ok rất tuyệt vời à, cái tiếp theo nữa là hiện tại nguyên biết rằng có rất nhiều những anh chị em khá là mới thì không biết rằng là mình đang tìm hiểu về lĩnh vực này như thế nào không biết là mình đang gọi là có nhiều kiến thức hay là đang làm tới đâu rồi thì ờ, để cho nguyên biết được mình chia sẻ như thế nào cho nó hợp với cái kiến thức của mình hiện tại làm thế nào để mà nguyên có thể truyền đạt những cái thông tin mà nó giúp ích cho mình nhất thì các anh chị và các bạn có thể hãy uh, cho nguyên một cái khảo sát đó là tất cả những bạn nào mà đã từng biết và đã từng làm affiliate marketing thì có thể comment số 2 còn những ai mà chỉ nghe về affiliate marketing là gì và chưa từng làm chưa từng biết về affiliate marketing thì hãy comment số 3 cho nguyên nào chưa từng làm chưa từng biết chưa từng nghe hoặc là chỉ nghe thôi mà chưa làm hay là chỉ nghe thôi mà chưa biết nó kiếm tiền như thế nào kinh doanh như thế nào thì hãy comment số số 3 còn những ai đã biết rồi thì hãy comment số 2 cho nguyên biết nè ok rất tuyệt rất là vui ok cảm ơn mọi người ok ok hay quá hay quá hay quá hay quá hay quá tuyệt vời tuyệt vời yes rồi thì đối với những cái về cái vấn đề về affiliate marketing á, thì ngu sẽ chia sẻ cho mình một một cái điều quan trọng như thế này nè để mà mình à, thành công cái điều rất là quan trọng là ngu sẽ chia sẻ lại một tí đó là để mình thành công trong lĩnh vực này á thì đòi hỏi cái cái việc là mình phải làm từng bước mình phải hiểu rõ được cái quy trình mình phải nắm vững được cái quy trình rồi sau đó mình thực hành và mình cam kết mình làm tính thì mình mới thành công được hãy nhớ rằng là thành công chỉ dành cho những người xứng đáng kết quả nó chỉ đến với những người thật sự xứng đáng thật sự làm nó thật sự nghiêm túc với nó nên thành để mà mình làm được để mà mình thành công để mà mình có thể đi theo lĩnh vực này luôn thì hãy thật sự làm một cách nghiêm túc làm một cách đắm chìm làm một cách mạnh mẽ với nó thì mình sẽ thành công cũng giống như trong cái buổi chia sẻ dung ngày hôm nay để mà anh chị chúng ta có thể có những cái kiến thức tốt nhất có thêm những cái bài học cho mình thì cái quan trọng là mình cần phải tham gia đủ và phải thật sự đắm chìm vào trong cái hái dung này nếu như anh chị em chúng ta đang còn vướng bận về con cái đang còn vướng bận về uh, việc là mình phải lướt điện thoại mình làm công việc riêng hay bất cứ một cái công việc riêng nào thì tốt nhất là một là mình sẽ tham gia 100% vào trong cái Zoom ngày hôm nay hai là mình sẽ âu Zoom ra mình làm công việc khác mình nghĩ rằng nó quan trọng hơn thì anh chị có nhất trí với Nguyên rằng là nếu như mình ở vào ở là dung mình đang nghe Nguyên và Tôn Thường nói thì mình sẽ tham gia với một trăm phần trăm cái sự tập trung cũng như là cái à, cái đấm chìm của mình vào trong cái nội dung này nếu như mình đã đồng ý thì hãy comment số 9 giúp cho Nguyên đây nào để mà mình có thể thật sự thật sự nghiêm túc tham gia vào trong cái buổi chia sẻ ngày hôm nay vì Nguyên cũng khao khát Nguyên cũng mong muốn là truyền đạt hết những gì mà Nguyên có thể chia sẻ cho tất cả mọi người ở đây để mình có thêm những kiến thức có thêm những thông tin để mình có thể làm một cách hiệu quả và tốt nhất ok rất là tuyệt vời à, còn những ai mà thật sự gọi là mình đang còn vướng vào những việc khác hay là mình không thật sự mong muốn xem cũng như là là học và làm cái chương trình này thì mình có thể ao ra để mình có thể tập trung vào những việc khác như vậy thì mình sẽ không bị tốn thời gian nha đó là cái muốn chia sẻ thật lòng với tất cả những anh chị em tham gia trong buổi tối ngày hôm nay là như vậy ok rồi thì à, bây giờ Nguyên sẽ bắt đầu là chia sẻ cho chúng ta về Affiliate Marketing là gì. Thì à, trong tối ngày hôm nay Nguyên sẽ chia sẻ cho mình Affiliate Marketing là gì và chia sẻ cho mình những cái kiến thức, những cái công cụ để mình sau cái buổi chung này mình có thể về mình có sẽ thực hành và làm làm và làm thì một tuần sau mình quay lại thì mình sẽ có thêm những cái cái kết quả mà mình đã làm trong một tuần qua và ngoài ra thì mọi người hãy nhớ rằng là sau trong quá trình mình làm á thì ngoài cái group Zalo mà mọi người có mặt và có ờ, và có mặt và có thông tin để vào cái buổi Zoom ngày hôm nay á thì tất cả những cái vấn đề của anh chị trong quá trình mình về mình làm mình thực hành mình không rõ thì một là mình có thể comment trực tiếp lên trên cái Zalo lên trên cái group chat Zalo nếu nhưng mà mình chưa được nhận sự trả lời tại vì có thể là nó khá là đông thì mình hãy viết một nghĩa là mình hãy viết một bài trong cái nhóm cái vấn đề của mình viết ra vào trong cái nhóm để chi để cho đội ngũ của nguyên hỗ trợ các anh chị để cho nguyên có thể hỗ trợ các anh chị một cách tốt nhất hãy nhớ rằng đừng nhắn tin riêng cho nguyên đừng nhắn tin riêng cho nguyên đừng nhắn tin riêng cho hường tại vì sao tại vì cái vấn đề của mình á cái vấn đề của mình cũng có thể là vấn đề của người khác nếu mà mình viết một bài viết lên trên nhóm thì không những là mình được giải quyết cái vấn đề của mình mà những người khác họ cũng xem họ cũng sẽ thấy được và họ cũng sẽ rút ra được bài học cho họ và họ cái là một cái câu trả lời của nguyên và đội ngũ thì nó sẽ giúp được cho rất nhiều anh chị hơn nếu chúng ta chỉ nhắn riêng cho nguyên thì mỗi lần nguyên trả lời một người và cứ lặp đi lặp lại như vậy thì nó cũng sẽ tốn nhiều thời gian và nguyên không có đủ năng lực để mà trả lời hết tất cả các anh chị nên thằng này cố gắng là có vấn đề gì có khó khăn gì trong quá trình mình thực hành mình làm thì hãy viết lên trên cái group nơi đó sẽ có người hỗ trợ các anh chị rồi thì bắt đầu vào trong cái chia sẻ ngày hôm nay đó là cách thức vận hành một cái nền tảng affiliate marketing là gì thì bây giờ nguyên sẽ share cái màn hình xem màn hình cho các anh chị chúng ta xem ha thì đây là một cái uh, đây là cái à, hệ thống cái sơ đồ cơ bản của lĩnh vực affiliate marketing thì uh, à, là mà chúng ta là affiliate marketing ấy, thì nó sẽ có mối quan hệ của ba ba nhóm nhóm đầu tiên đó là nhà cung cấp retailer nhà cung cấp retailer là những người tạo ra những sản phẩm tạo ra những cái đất tạo ra những đất cái nhóm thứ hai đó là customer đó là khách hàng là những người gặp vấn đề những người đang muốn tìm một cái giải pháp gì đó để giải quyết cái vấn đề của họ có thể là họ bị tăng cân có thể là họ bị béo phì có thể là họ bị bệnh cao huyết áp có thể là họ bị uh, uh, bị đau đầu có cũng có thể là họ muốn một cái giải pháp để mà uh, nuôi chó cũng có thể là họ muốn một cái giải pháp để mà chăm sóc sắc đẹp hay là họ có thể muốn một cái giải pháp đó là uh, cô trai hay là tìm bạn trai tìm bạn gái ví dụ như vậy đó là những cái vấn đề của khách hàng và cái nhóm thứ ba đó là affiliate partner là những người như chúng ta đây chúng ta là những người làm affiliate thì nhiệm vụ chúng ta là gì nhiệm vụ chúng ta là sẽ chọn cho mình một cái sản phẩm của một nhà cung cấp bất kỳ à, chọn sản phẩm của một nhà cung cấp bất kỳ và lấy sản phẩm đó đi quảng bá cho những các khách hàng những người đang gặp cái nhu cầu ở đây đang gặp nhu cầu ở đây và khi họ mua hàng thì chúng ta sẽ được hoa hồng và hoa hồng này được nhà cung cấp trả cho chúng ta thông qua một cái sàn thương mại điện tử ha thông qua một cái sàn thương mại điện tử thì ờ, để cho mọi người dễ hiểu thì hãy đơn giản thế này là mình chỉ cần lên chọn cho mình một cái sàn thương mại điện tử và sau đó là chọn cho mình một cái sản phẩm và đi quảng bá tìm cho những nhóm đối tượng những cái người khách hàng họ đang gặp cái vấn đề và mình sẽ lấy sản phẩm đó giải quyết vấn đề của họ là như vậy là chúng ta đã có hồng rồi thì ở đây nó sẽ có mối quan hệ là win win win ha nó sẽ có một một cái mối quan hệ đó là win win win win win nghĩa là sao nghĩa là khách hàng họ giải quyết được vấn đề của họ khi mà mình đem đúc sản phẩm đưa cho khách hàng thì khách hàng giải quyết vấn đề của họ cái thứ hai là chúng ta có được cái hoa hồng sau khi chúng ta à, tìm giải pháp cho khách hàng và cái thứ ba là nhà cung cấp họ cũng bán được nhiều đơn hàng hơn nhiều đơn hàng hơn đó nghĩa là chúng ta có một mối quan hệ rất là chặt chẽ giữa nhà cung cấp giữa khách hàng và giữa chúng ta và ba cái mối quan hệ này đều chiến thắng win win rất tuyệt vời đúng không đây là một mô hình rất là hay và chắc chắn là cái mô hình này nó sẽ phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai vì sao vì hiện tại như chúng ta đã biết là cái thời điểm mà kinh doanh online cái thời điểm mà chúng ta mua hàng trên internet cái thời điểm mà hầu hết mọi người đều phải mua hàng trên internet và cái hình thức là affiliate này là một hình thức rất là phổ biến rất là phổ biến và còn phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai mình tin chắc là như vậy ok thì ở đây sẽ có nhiều người chúng ta thắc mắc rằng là vì sao nhà cung cấp họ không họ không trực tiếp bán họ không trực tiếp là là bán sản phẩm của họ đến tay những người khách hàng thì nguyên trịnh chia sẻ ở đây là khi mà họ tạo ra sản phẩm họ tạo ra một cái sản phẩm chất lượng họ đầu tư kiến thức họ đầu tư cái cái quy trình để tạo ra cho mình một đã tạo ra những cái sản phẩm chất lượng và cái nguồn lực cái năng lực cái tiềm lực của họ không đủ để mà mang cái sản phẩm đó mang cái giá trị sản phẩm đó quảng bá cho cả mọi người trên trái đất này nên thành họ sẽ cần những người làm affiliate họ họ những người affiliate này sẽ giúp họ bán và đem cái sản phẩm của họ đem cái giá trị của họ lan tỏa đến nhiều khách hàng những cái nơi mà khách hàng đang cần đó thì lúc này họ chỉ cần chia cho những người làm affiliate như chúng ta một phần hoa hồng và như vậy là cái sản phẩm của họ đã lan tỏa được giá trị nhiều người hơn và Thế đây là cái bước khởi đầu của chúng ta. Khi mà mình mới bắt đầu thì mình sẽ làm affiliate. Nhưng mà Nguyên nghĩ rằng trong một tương lai sẽ có đâu đó khoảng cỡ biết đâu là một người hay là hai người hay là một vài người trong nội dung ngày hôm nay của chúng ta sẽ từ một người làm affiliate sẽ chuyển sang làm nhà cung cấp nghĩa là mình sẽ tự tạo ra cho mình những cái sản phẩm và sau đó những người khác họ sẽ bán hàng cho mình đó là điều rất là tuyệt vời thì để mà mình có thể tạo được sản phẩm thì mình sẽ bắt đầu học cái cách bán hàng học cách làm thế nào để làm affiliate thế nào để mang những cái giá trị cho những cái khách hàng đang gặp cái vấn đề ngoài kia hiện tại cái lượng người trên thế giới này rất là lớn rất là khủng ở Mỹ ở Anh họ có vô số cái vấn đề hàng ngày hàng ngày hàng ngày như vậy họ lên lên internet họ search rất nhiều những cái cái thông tin để giải quyết vấn đề của họ thì đây là cái thời điểm đây là cái thời cơ cho tất cả những anh chị em của chúng ta sẽ bắt đầu ngồi tại nhà và kiếm thêm mình tiền tại Mỹ là như vậy ha <laughs> thì lúc nãy cô Tôn Tư Hường có nói là, là ngồi tại nhà và kiếm tiền tại Mỹ đó là một điều rất là thú vị và tin chắc rằng anh em chúng ta cũng sẽ làm được và ở đây thì bây giờ Nguyên sẽ ví dụ cho chúng ta một cái sàn thương mại điện tử ha một cái sàn thương mại điện tử để cho mình biết được rằng là là cái quy trình này nó hoạt động như thế nào thì tôi sẽ ví dụ cho chúng ta luôn bây giờ tôi sẽ vào một cái trang thương mại điện tử ha ở đây tôi sẽ ví dụ đó là Clickbank thì hầu hết thì ờ, không biết anh chị em nào đã biết Clickbank thì có thể comment xuống cho mình biết không ạ ai à, đã từng biết hoặc Clickbank thì comment xuống cho mình nào ok hay quá ở đây trên màn hình của tất cả anh chị ở đây hiện tại đây là một cái sàn thương mại điện tử ha thì vào đây chúng ta sẽ thấy được có rất nhiều những cái sản phẩm trên này à, có rất nhiều những sản phẩm ví dụ như là business nè computer nè cooking nè education nè employment nè job nè rồi uh, em nè rồi những sản phẩm về sức khỏe những sản phẩm về home and garden nè chúng ta sẽ có rất nhiều sản phẩm trên này và nguyên ví dụ một cái ngách đó là home and garden đi ha home and garden thế là khi chúng ta vào đây mình sẽ thấy được nó sẽ có rất nhiều sản phẩm ví dụ như Tech Cooking nè sản phẩm về gỗ nè sản phẩm set plan nè đó brand training nè và ở đây nha ở đây tất cả nó mình muốn kiếm tiền tại Mỹ thì tất nhiên là mình phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh nhưng giả sử nếu như tất cả anh chị em chúng ta giả sử mình không có giỏi tiếng Anh thì cũng đừng lo lắng mình chỉ cần click chuột phải bấm vào mục translate to tiếng Việt ở đây là nó sẽ dịch sang tiếng Việt cho chúng ta à hãy nhớ rằng mình có thể dịch sang tiếng Việt ok rồi mình có thể chuyển lại tiếng Anh nếu như mình muốn ha đó và ở đây mình có thể thấy rằng là nó sẽ có rất nhiều sản phẩm như vậy và đây là những cái con số này những cái con số hoa hồng mà mình sẽ bán được mình sẽ nhận được sau khi mình bán cái sản phẩm này ví dụ như vậy giả sử sản phẩm này mình sẽ bán được đó là mình sẽ nhận được 63 đô nếu như mình bán được sản phẩm này nếu bán được sản phẩm này mọi người thấy đấy 63 đô và quy ra tiền Việt Nam thì nó cũng đâu đó tầm khoảng một triệu ba một triệu tư đúng không nó cũng khá là tốt chúng ta chỉ cần bán 10 đơn là mình được đã có được bao nhiêu rồi mà đã có được mười mấy triệu rồi đúng không 10, 10 đơn trong trong một ngày mình nghĩ rằng mình có làm được không nếu như mà mình mới bắt đầu thì có thể là mình không nghĩ rằng mình có thể làm được nhưng mà khi mà mình uh, làm một thời gian mình sẽ thấy rằng hoàn toàn có thể làm được vì uh, trước kia tôi đã từng là làm mình không nghĩ rằng mình có thể là là là, là bán một ngày được 10 đơn hay 20 đơn hay 30 đơn hay 50 đơn gì đâu mình chỉ nghĩ rằng là giả sử như 63 đơn mình chỉ cần bán một ngày khoảng hai ba đơn thôi là mình cảm thấy happy rồi à cảm thấy happy rằng nhưng mà thực tế nó không phải vậy đâu anh chị em ạ à. cái việc mà mình bắt đầu làm cho tới cái việc mà mình bán được hai ba đơn một ngày nó sẽ khó hơn cái việc là mình bán từ hai ba đơn mình bán lên được 10 đơn 20 đơn hay 50 đơn một ngày ha cái đó là cái cái scale up của chúng ta thôi ok thì ở đây ví dụ chúng ta giả sử như hoa hồng mình là 63 đô mình bán là 100 đơn thì mình đã có được hơn 6.000 đô rồi mình đã có được hơn 6.000 đô rồi 6 6 ba đô giả sử một tháng bán được 100 đơn và một ngày mình sẽ bán được uh, ờ, 3 đơn uh, khoảng cỡ 3 4 đơn gì đó 3 4 đơn thôi là mọi người có thể thấy đó là một tháng mình có thể tạo ra cho mình thu nhập là hơn 100 triệu rồi đúng không đó là cái ví dụ mọi người muốn hình dung cho chúng ta và cái việc đơn giản làm thế nào mình bán được vì đây là sản phẩm của người khác mà đúng không thì mình làm affiliate thì mình chỉ cần tạo một cái sản phẩm tạo một cái tài khoản trên Clickbank này tạo một cái tài khoản trên Clickbank này rồi sau khi mình tạo một cái tài khoản xong mình bấm vào chữ promo này bấm vào chữ promo ở đây đó rồi mình sẽ điền cái tên tài khoản của mình vào đây ví dụ như Nguyên điền cái tên tài khoản của mình vào đây là đây là cái tài khoản cái tên tài khoản mà khi mình tạo cái tài khoản trên cái link ban này trên cái trang web này nó sẽ có cho chúng ta à rồi Hello. mình sẽ điền cái nickname Hello. Hello. Xin lỗi chúng ta tắt máy. À đó ai mới vào chúng ta tắt máy tắt mic. Tắt mic. Ok để mình sẽ tắt mic. Rồi mình sẽ điền cái ID của mình vào đây rồi sau đó mình bấm vào mục generate hot link đó thì đây là cái đường link đây là cái đường link mà mình vừa mới tạo ra đường link hot link nó gọi là hot link nha anh chị em hot link hay là affiliate link nó là một nó là một nó là giống nhau mình sẽ copy vào đây à, mình chỉ cần là sử dụng cái đường link này mình lên Facebook mình lên YouTube mình lên Instagram mình lên Pinterest mình lên uh, Twitter mà lên Google mình quảng bá khi khách hàng nhấp vào đường link này họ mua hàng thì cái đơn hàng đó được tính cho chúng ta đơn giản thế à, anh nói lại cái phần chỉ đơn giản là à, marketing đi anh anh ơi mọi người tắt mic đi ờ, để tôi tắt mic ờ, hết cho mọi người hết mọi người nha khi nào mọi người ai có vấn đề gì thì tính chúng tôi chia sẻ xong thì mình hãy giơ tay và phát biểu nha ok cảm ơn mọi người cảm ơn mọi người đã hợp tác ờ, tắt mic hết uh, giúp anh đi rồi tiếp tục nè mình sẽ copy toàn bộ cái đường link này và mình lên các kênh social media mình quảng bá thì có người click vào đường link này mua hàng thì chúng ta sẽ được ghi nhận hoa hồng à giả sử mình bấm vào đây đó thì lúc này khi khách hàng vào đây họ mua hàng thì chúng ta sẽ được hoa hồng rất là đơn giản à, rất là đơn giản thì đó là cái ví dụ để cho anh biết được rằng là cái cách thức nó vận hành trên cái cách thức affiliate nó vận hành trên internet nó là như thế nào đó thì vừa rồi Nguyên chia sẻ cho ông ta một cái ví dụ rất là đơn giản như thế nghĩa là mọi người không cần hiểu quá nhiều mọi người cũng không cần phải suy nghĩ quá phức tạp làm gì đơn giản của lên hình thức affiliate này là mình không cần tạo ra sản phẩm không cần phải nghĩ cách làm thế nào để uh, thanh toán rồi vận chuyển rồi giao hàng rồi ship hàng tất cả mọi thứ đó nhận cấp lo hết cho chúng ta mọi người hãy nhớ rằng tất cả những cái việc về thanh toán hóa đơn rồi tạo ra sản phẩm rồi xử lý tất cả mọi thứ là nhà cung cấp lo hết nên thành mình không cần phải bận tâm về chuyện đó mình chỉ tập trung duy nhất vào một việc đó là uh, chọn sản phẩm và đi quảng bá thôi không đó là cái, cái việc duy nhất của những người làm affiliate đó là điều duy nhất mà chúng ta sàng làm và tạo ra cho mình một cái doanh nghiệp trên internet và cái điều thú vị ở đây á, là khi mà mình làm á cái vấn đề của thị trường nó luôn luôn có cái nhu cầu cái vấn đề của họ nó luôn luôn gặp phải và cái việc mà mình scale up mình phát triển cái hệ thống mình khi mà mình làm được một sản phẩm mình làm được hai sản phẩm mình sẽ làm được 10 sản phẩm mình sẽ làm được 20 sản phẩm và cứ như thế nó sẽ phát triển lên nó sẽ phát triển lên và chúng ta sẽ có một cái hệ thống kinh doanh trên internet bắt đầu từ bây giờ và đó là cái chia sẻ của nguyên về cái lĩnh vực về cái affiliate à, marketing là gì những anh chị nào mà chúng ta mới thì chúng ta có thể là là hình dung hơn còn những ai mà biết rồi thì mình có thể xem để mình biết thêm và sâu hơn à, ok thì bây giờ nguyên sẽ dành ra một số cái uh, giải đáp một số cái thắc mắc cho những anh chị em à, anh chị em nào mà đang đang à, nghĩ là vừa rồi Nguyên chia sẻ có cái chỗ nào chưa rõ hay là có câu hỏi gì có thể là giơ tay lên có thể đưa tay lên mình phát biểu có thể đưa tay phát biểu ha ok Ok, uh, xin mời uh, Mai Văn Trường. Mai Văn Trường, Mai Văn Trường mở mic lên. Uh, Hoàng vâng, à, xin chào Thầy Nguyên. Thầy Nguyên à, có thể chia sẻ link để cho anh em thực hành được không ạ? Chia sẻ link gì thế nhỉ? <laughs> link để làm nó link Clickbank ấy, để cho anh em anh em nhìn thấy rõ hơn à, cái cách làm để anh, anh em thực hiện để thực hành cách đăng ký tài khoản chi tiết luôn. Ok thì cái này thì uh, à, Nguyên sẽ uh, để cho Tomato Hường uh, hỗ trợ mà giải đáp thắc mắc của mình ha. Uh, xin mời Tomato Hường. Ok, xin chào. Uh, quay trở lại. Bây giờ mọi người viết số số 1. Nếu mọi người vẫn nghe Hường nói rõ, viết số số 1 giúp Hường đi cả lớp. Viết số 1 được không cả nhà? Năng lượng lên, năng lượng, năng lượng lên. Viết số số 1 nếu mọi người nghe Hường nói rõ. Yeah, hay quá. Những anh em đã tham gia vào tuần trước của Hường đâu ạ? À? có ai đã tham gia vào tuần trước đã tham gia rồi không biết xuống có giúp phường đi ok viết xuống có đi cho nó hoành tráng thì uh, cái bảng này uh, mình uh, uh, cứ hình dung thôi bây giờ tùm lum hết thì mình cứ uh, hình dung những cái điều đơn giản thôi bây giờ mình cứ uh, làm là uh, ban đầu ấy là cứ hình dung vậy nè đơn giản ngắn gọn dễ hiểu đó là chúng ta cứ lên cái trang clickbank.com tạo cái, một cái tài khoản sau đó ở trong cái ờ, clickbank ấy là tài khoản mình vô cái marketplace mình sẽ thấy cái giao diện này cái này dễ lắm tóm lại mọi người xem để hình dung nè vô đây mình sẽ thấy đây ví dụ như bán được cái sản phẩm ở đây mình được là 173 ờ, đô hoa hồng bán sản phẩm này là 110 đô hoa hồng bán sản phẩm này trung bình là được 50 đô hoa hồng đây một trung bình được 112 đô hoa hồng bây giờ muốn bán ấy ví dụ như bán ờ, muốn bán cái sản phẩm này trung bình là được 136 đô đi thì bấm vào nút promote chờ chút 3 giây nó hiện ra thì chúng ta để cái ID Clickbank của mình vào đây ví dụ một cái ID của Hương đó là để cái ID của Hương vào đây khi mà tạo ấy thì chúng ta sẽ có cái ID riêng nó sẽ cấp cho mình cái ID thì khi tạo ấy, thì mọi người để cái ID vào đây bấm vào generate hop link là được à, bấm vào generate hop link thì nó sẽ cho mình một cái link anh em uh, ai tắt mic giúp phường và bạn nào hỗ trợ thì support uh, ờ, tắt mic giúp phường đấy thì bấm vào nút copy link thì bấm vào cái nút copy link á kể từ thời điểm này ai click vào cái link này nè mua hàng thì mình sẽ nhận được bao nhiêu trung bình là 136 đô trên một khách hàng vậy thôi bây giờ cứ bấm ok bây giờ ấy um, ai copy cái link này ai click vào cái link này mua hàng thì mình sẽ nhận trung bình là 136 đô hoa hồng bây giờ hưởng thử nè copy cái link này nó ra cái gì như vậy thì ra cái giao diện này cái này là nhà cung cấp làm mình không cần phải đụng gì trong quá trình này làm cả mình chỉ cần là có cái đi rồi cái trang này người ta làm mình không có cần phải giỏi quá đấy khách hàng của mình là người nước ngoài mình chỉ cần làm nào để có ai đó click vào cái link này và họ xem họ bấm nút order là mua hàng bây giờ hường thử một cái sản phẩm khác đi ví dụ như hường muốn bán một cái uh, sản phẩm là sản phẩm này uh, ví dụ như bán sản phẩm này đi 112 đô trung bình một đơn này bấm vào nút promote làm lại cho anh em dễ hiểu thì chúng ta có cái account ID này nè rồi cái mình bấm vào generate hot link cái này cái ID này là lúc tài khoản tạo tài khoản người ta cấp cho mình nhớ chứ nhớ không cả nhà nhớ nhớ đúng không đấy thì thì uh, sau đó mình vào copy cái link này cứ copy cái link này đi uh, đi quảng bá ví dụ như mình mình copy mình đưa cho khách hàng ai click vô ấy thì nó sẽ ra cái video này nó sẽ ra cái giao diện như thế này đấy trang này nhà cung cấp làm và họ xem cái video này thực ra thì nó là cái video tiếng Anh nhưng mà mọi người yên tâm khi mà mọi người target tại Mỹ ấy, chắc chắn người Mỹ sẽ hiểu mọi người yên tâm không cần phải dịch cho họ đâu thì họ xem họ thấy ok hay quá thì họ bấm vào cái nút order chút nữa nó hiện ra nút order cái ai đó mua hàng thì mình sẽ có trung bình là trung bình là 112 đô hoa hồng bây giờ mình sẽ nỗ lực làm nào để cái link của mình cái link hồi nãy mình vừa copy ấy à, ví dụ như hường lấy cái sản phẩm tiểu đường này đây là một cái sản phẩm điều trị bệnh tiểu đường cái này là bệnh gì tại vì hường à, ban đầu hường cũng không giỏi tiếng anh đâu làm riết hồi ba bốn năm qua à, thì uh, năm qua thì mình bắt đầu mình sẽ uh, quen mình nhìn cái mình biết tiểu đường liền nên là anh em ban đầu mình cứ bấm uh, chuột phải mình dịch như này anh Nguyên chia sẻ mình dịch sang tiếng Anh mình dịch sang tiếng Việt là mình biết sau đó mình sẽ nhìn mặt chữ quen thế mà mình thích sản phẩm này đúng không trung bình được 50 đô bấm vào nút promote Đấy, cứ bán được một khách hàng trung bình là được 50 đô như vậy thì mình bấm vào generate hot link Đấy, bước thế này thôi cứ xem đi quan sát đi anh em thoải mái thôi mọi người cứ dành thời gian thoải mái thôi đừng có gấp quá nha bình tĩnh rồi chúng ta sẽ làm được rồi ờ, bấm vào copy cái link này đấy sau đó cái dán vào à, ví dụ như ai đó click khách hàng của mình click vào cái link này à, họ cảm thấy họ đọc họ đọc cái trang này chờ chút hai giây bây giờ nhiều người lên mạng quá nhiều khi nó mất nhiều giây hơn để xem được một cái trang web giờ cả nước đang cách giờ nguyên cái Sài Gòn đang cách ly anh em <laughs> bây giờ uh, Hường có một anh học viên không biết trong đây có ảnh ảnh có ở trong đây không như lần trước Hường hay kể đấy Ờ, đi ờ, đi làm một cái uh, cửa hàng bán điện thoại xong cuối cùng uh, xong cuối cùng uh, làm vừa làm affiliate vừa bán điện thoại đâu có nghĩ được công việc chính vậy là uh, một hôm cái bị dính phải F1 đụng phải F1 cái người ta bắt người ta đi cách ly thế là khỏi phải đi làm 15 ngày ở trong cái phòng uh, mấy chục uh, có mấy mét vuông đấy rồi ngồi bấm máy tính luôn xong rồi ông bán được những đơn hàng đầu tiên ông vui quá ông đi về ông về ông vừa bước ra cái vừa về tới nhà cái đụng phải F1 tiếp xong chui vô cách ly tiếp 14 ngày thế là ông được nghỉ làm ông được nghỉ làm gọi là có lý do đúng không có lý do mà công ty không có đuổi việc ông có một tháng đắm chìm vào cái mạng này thế là bây giờ cũng bắt đầu là vợ về vợ mua cho một cái máy tính mới mọi người cứ thoải mái bình tĩnh bây giờ hường vừa mới lấy cái sản phẩm này nè là 50 đô trung bình một đơn 50 đô trung bình một đơn thì à, thì à, mình mình vừa lấy link rồi nếu ai click vào link này mua hàng thì nó cái đây trang này nhà cung cấp làm hết đó cả nhà à, làm grab làm hết họ mình có thể xem video nếu ok mình bấm vào nút order mua hàng thì à, à, sau khi họ mua hàng thì mình sẽ tự động à, nhận cái trong tài khoản là 50 đô hoa hồng mọi người thấy vậy chứ à, mình cứ thấy bán một ngày một đơn một triệu ok cũng vui một tháng 30 đơn 30 triệu đúng không cũng thấy vui rồi đúng không thực tế có những cái con số nó cũng à, kinh khủng hơn một chút à, bây giờ bây giờ quan trọng ấy làm thế nào để đưa cái link này đến khách hàng mọi người có muốn biết là có những cái cách nào để đưa cái link này đến khách hàng không có mọi người viết xuống có chứ phường này có biết có muốn không có xuống quanh tráng lên em buổi tối năng lượng lên mình mới có năng lượng mình chia sẻ chứ mọi người cứ lặng im như thế là giết chết con tim mất có đâu mà chia sẻ <laughs> người đừng lặng im như thế vì lặng im sẽ giết chết con tim đấy rồi ok anh em à, nhiều anh em tiếp xúc có quá làm sao mà mình không thể mình làm sao mà mình không chia sẻ được mình lại tiếp tục chia sẻ ok hay quá nếu mà anh em cứ hào hứng như vậy chắc mình chia sẻ tới sáng luôn khỏi ngủ luôn rồi ok bây giờ mình uh, làm thế nào để đưa nào liên liên này đến khách hàng nhưng uh, mà bây giờ trước khi chia sẻ thì mình để cho anh em hào hứng một chút để anh em thấy là ở ờ, ngoài kia nhiều người bán cho mọi người cảm thấy là là bây giờ ấy cái link này mình ở Việt Nam làm sao mà mình tiếp cận được người Mỹ mình bán được đúng không mình cảm thấy hoang mang mình cảm thấy lo lắng đúng không được trước ấy buổi chia sẻ buổi một thì Hường có chia sẻ nhiều anh em là về về cái cách làm thế nào để ờ, và và mình chia sẻ một số kết quả của anh em học viên rồi à, về về riêng Clickbank này thì mình có chia sẻ rồi thì bây giờ mình mình lướt qua một phát nữa cho anh em thấy kết quả mừng vui thực tế là uh, affiliate marketing có nhiều cái không chỉ là kênh Clickbank đâu mà nó còn cả là ở trên uh, Amazon trên các thể loại hosting các auto gửi auto mail và rất là nhiều các sản phẩm ở trên thị trường người ta có hệ thống affiliate marketing vào mình làm Hường thì đa kênh lắm không chỉ Clickbank mà là, là, là Hường làm nhiều kênh lắm tuy nhiên là bây giờ ấy tới thời điểm hiện tại là Hường phải công nhận một điều đó là kết quả của những học viên của Hường ấy bây giờ nó còn cao hơn cả mình nên là bây giờ mình không dám sâu kết quả của mình luôn <laughs> sự thật là như thế thôi mình sâu kết quả học viên đi chứ mình cảm thấy nhục quá riêng cái ở trên kênh Clickbank nhá, Hường đương nhiên tại Hường cũng có những cái mảng khác không thể nào mà nhục toàn tập như thế Điên, ý là Hường bảo là riêng cái kênh Clickbank thì Hường không có chạy lại học viên của mình một số bạn ờ, như thế này thôi bây giờ đưa cái link ấy thì chúng ta sẽ có như sau có những cách Đấy. có hai cách Cách thứ nhất đó là cách miễn phí cách thứ hai đó là trả phí vì mình đưa link mà thường nói thiệt anh em có đang hào hứng không có hào hứng đúng không có hào hứng nghe đúng không ok rồi miễn phí nè miễn phí ấy đó là chúng ta sẽ ờ, ví dụ như mình có thể là làm free traffic tức là mình mình miễn phí đó là mình đăng các video lên kênh YouTube đăng các video kênh trên YouTube ví dụ Hương có làm một cái, cái video có một cái kênh YouTube Hương đã làm như thế này nè à, ví dụ một cái kênh YouTube như thế này ví dụ có một kênh youtube như này hường ờ, mới làm mới làm có đây chưa đầy một tháng thôi thế là có rất là nhiều video được đăng lên video được đăng lên và trong các video này á những cái video như thế này những cái video như này á à, là cái video mà mình có thể là xin của nhà cung cấp hoặc là thuê người làm hoặc là chúng ta sẽ tự làm những cái video như thế này để đăng lên kênh youtube chúng ta xây kênh bình thường và chúng ta để cái link affiliate của chúng ta ở đây ví dụ như đây là một cái sản phẩm cái lấy link thường thường lấy như hồi nãy á ví dụ như mình thấy sản phẩm này 50 đô thì mình sẽ lên clickbank mình cũng bấm vào nút promote mình điền cái ID vô xong mình copy cái link đấy mình bỏ vào đây bỏ vào đây thì nếu mà họ xem cái video của chúng ta hấp dẫn thì họ sẽ xem cái phần mô tả họ thấy cái sản phẩm này nè họ thấy cái phần mô tả họ hứng thú họ thấy phần họ xem xem cái trang này trang này là nhà cung cấp làm thì thích thì chúng ta bấm vào nút order được không Ờ, người ta bấm vào group order thì chúng ta sẽ có uh, sẽ có hoa hồng là khoảng cỡ tầm tùy ví dụ như sản phẩm này hoa hồng phải ba mươi mấy 40 đô thì chúng ta sẽ có hồng 30 mấy 40 đô chúng ta chỉ làm những cái video như thế này thôi ví dụ kênh này thì ờ, Hường mới xây nói chung là video mới xây thôi video mới nhất là muộn nhất là lúc nào cũ nhất cũ nhất là một tháng trước tóm lại là kênh này Hường mới xây có một tháng thôi để làm mẫu cho nhiều anh em làm thì có những cái video như thế và và mình sẽ nỗ lực để kéo traffic về cái kênh này đấy có ai đó thích hứng thú thì họ click vào cái mô tả mua hàng này này đấy thì click here to get product bấm vào đây để để xem thêm cái sản phẩm ví dụ như bấm vào đây thì mọi người sẽ thấy cái sản phẩm ở đây đấy bấm vào đây thấy sản phẩm thì họ ờ, thì, thì người ta sẽ mua hàng thì mình sang cái kênh sang cái kênh này thì không có tốn tiền như đây thì thường chưa hay là quảng cáo mình sẽ kéo traffic bằng đủ kiểu chứ chứ mình chưa hề đặt quảng cáo làm thế nào để một thời gian ví dụ như sau 6 tháng kênh của chúng ta là thường xuyên được ăn đề xuất thì những video này tất cả những cái video này đều kéo traffic về những cái link như thế này hết đó là cách số 1 trong cái, cái cái chỗ mà đăng video lên kênh YouTube ok không cả lớp ok không anh em ờ, viết xuống ok đi nếu mọi người hiểu chỗ này ok không cả lớp ok không rồi đấy là cái cách mà chúng ta làm và không có phải uh, trả phí nếu mà chúng ta tự làm nha thực ra xây những cái kênh như thế này á là ban đầu mình cũng uh, toàn toàn toàn bộ mình tự làm hết á những kênh như thế đâu kênh nào đâu ờ, những kênh như thế này thì ban đầu ngày xưa thì toàn bộ hương tự làm sau đấy sau đấy thì mình sẽ sẽ sẽ sẽ uh, thuê nhân viên ví dụ hương thuê thì sẽ có sẽ có một số bạn chuyên đi viết nội dung lựa những nội dung hay các bạn rất là giỏi tiếng Anh cũng giỏi content nữa lựa những cái nội dung hay ở trên uh, YouTube copy những cái uh, tức là viết lại những cái bài hay trên YouTube viết lại những cái bài hay trên Facebook lúc viết lại những bài khác tóm lại là nội dung là ví dụ đây là ba bài tập để trị hiệu quả cái bệnh đau đầu ngay lập tức thì toàn bộ cái nội dung cái video này này thì Hường đều thuê các bạn nó hơi quay cả lớp tự do xem nha mọi người có thể uh, bấm vào cái uh, kênh này để mà xem đấy thì Hường sẽ bỏ vào cái phần chat để mọi người có thể bấm vô để tham khảo thì ờ, ở đây thôi tự bấm đi nhiều khi mạng ờ, ở bên chỗ của mọi người ấy nó mạnh hơn xem video này đúng không Đấy, thuê thứ nhất là thuê viết nội dung thứ hai là dựng lên cái video dựng dễ lắm bằng một số công cụ thứ ba đó là thuê người kéo traffic ban đầu ấy là chúng ta nếu mà đăng video không thì không ai xem đâu mình có đăng rất là nhiều video cũng ít người xem đó chúng ta đang đều đặn thường xuyên và và và số người đăng ký á, thì ờ, mình phải kéo ban đầu ví dụ như 647 thực tế đây là Hường cũng kéo hầu hết ở trong đây thôi hầu hết khoảng cỡ trên 50 phần trăm là Hường sẽ tìm mọi cách để Hường nhờ những người khác đăng ký đặc biệt là những người ở ở bên ờ, bên Mỹ á. ví dụ như Hường sẽ có một cái bạn bạn bạn này bạn này ví dụ Hương sẽ có bạn này nè bạn này là bạn ấy Hường sẽ thuê chuyên là chỉ ờ, đi viết content thôi ví dụ bạn này bạn ấy sẽ comment ở trong vô các group mà người ta nói bệnh đau đầu ví dụ như sản phẩm của Hương là đang về bệnh đau đầu đúng không họ sẽ ờ, vô các group ví dụ như người ta than về vấn đề ôi hôm nay đau đầu quá hay là họ bị cái chứng đau đầu kinh niên chưa khỏi ấy thì mình sẽ ờ, mình sẽ ờ, vô trả lời comment của người ta hướng dẫn người ta là ờ, phải làm như thế này một số cái thao tác căn bản và bảo là họ vào cái kênh youtube này để nhận được nhiều chia sẻ hơn thì mình cũng kéo được một số người ở bên Mỹ họ đăng ký vào cái kênh youtube của mình khi mà kéo vào một số người bên Mỹ đăng ký vào kênh youtube của mình đủ một cái số lượng đủ lớn ấy, thường khoảng 3.000 đến 4.000 sub là tốt nhất ban đầu nếu mà các bạn chưa có rành thì mình có thể là khoảng cỡ trên 1.000 thì thì mình à, mình sẽ kéo về như thế và ờ, và và khi mà có một cái lượng người Mỹ đăng ký sau một thời gian YouTube sẽ hiểu rằng là kênh của chúng ta uh, được nhiều người Mỹ xem và nó đề xuất thêm người Mỹ nữa những cái người mà tương tương tự như thế thì Hường kéo như thế và có nhiều cách kéo nữa tóm lại là uh, cái kênh này khoảng một tháng thì kéo được 647 người đăng ký cũng ít nói chung là cũng uh, cái này là Hường bỏ một khoảng nửa tháng chưa kéo ấy thì kéo từ từ lên thì nó cũng dần dần nó sẽ lên và và khi mà anh đề xuất rồi á, thì một cái lượng view nó cứ tiếp tục vô như vậy thì à, một vài người một cái tỷ lệ nào đấy họ sẽ click vào phần mô tả họ mua hàng thì thì thì chúng ta sẽ à, nhận được một cái phần hoa hồng nhưng mà chúng ta đã đăng ký trên kênh Clickbank ví dụ như video này mới mới tạo ra 5 giờ 2 giờ trước này năm lượt xem thì cái bạn mà đăng video cũng là một bạn khác nữa bạn tạo bạn đăng video tạo video sell sell lên kênh rồi chia sẻ ra thì tóm lại là cái này ban đầu chúng ta nên tự làm hết không nên là thuê bởi vì là ban đầu chúng ta phải làm và hiểu được sell video như thế nào làm video như thế nào là hay chúng ta hiểu được hết chúng ta mới đưa ra những yêu cầu cho nhân viên ví dụ như mình yêu cầu là content nó phải dài như thế này video nó phải dài bao nhiêu này nó sẽ có chữ có giọng đọc như nào mình phải ra yêu cầu rõ ràng còn nếu mà chúng ta chưa rành chúng ta chưa bao giờ tự xây một cái kênh và chưa bao giờ có được cái thu nhập từ cái kênh này thì chúng ta không nên thuê bởi vì là mình sẽ làm cái kênh của chúng ta lộn xì ngầu lên hết nên ban đầu chúng ta phải tạo một cái kênh và tạo ra được cái dòng thu nhập ít nhất là một tháng các bạn cũng kiếm được vài trăm đô đi đã rồi các bạn sẽ bắt đầu thuê nhân rộng nó lên ví dụ như mình có một kênh các bạn có thuê thuê lượng nhân viên rất là đông rồi chúng ta tạo nhiều kênh như hương thì có rất là nhiều kênh và đây là một trong những kênh và kênh mới cái này là không phải là kênh chính đâu cái này một kênh phụ để mình làm hướng dẫn làm ví dụ cho mọi người làm tại vì trên kênh youtube của Hường Hường cũng có chia sẻ cái cách làm nào để có thể xây được cái kênh này đấy thì à, à, mọi người à, có thể tham khảo cái kênh này à, và có một cái bộ video Hường hướng dẫn cái chi tiết làm nào để có thể làm được những cái video như này có cả giọng đọc luôn đấy có cả giọng đọc luôn có cả uh, chữ test cái này là cái content này là nhân viên của Hường uh, Ờ, viết và đưa vào cái phần mềm này nó tự chạy ờ, có thể làm những cái video có có cả dòng đọc nha nếu mà mọi người xem đấy không biết là cả lớp có xem có nghe không có thể là khi nghe các bạn từ vào kênh các bạn sẽ thấy là có những giọng đọc chúng ta kiên trì xây một thời gian nếu như các bạn nào trong đây có một câu hỏi làm thế nào là có nhiều follow trên youtube trong thời gian ngắn thường thấy câu hỏi liếc qua như vậy thì thường nếu mà Hường tăng tốc Hường muốn đặt mục tiêu nhanh thì Hường sẽ chạy một chút quảng cáo đó những cái video hay để chạy quảng cáo đấy còn à, hầu hết là, là mình sẽ kéo traffic bằng free traffic ờ, từ từ lên thì nó sẽ đỡ tốn tiền hơn à, hoặc là mình cũng có thể chạy quảng cáo mình chạy sơ sơ tầm à, là khoảng cỡ tầm 3 đô đến 5 đô một ngày bình thường còn những cái kênh nào hot hot hot thì mình có thể chạy 5 đô đến 10 đô một ngày để kéo cái traffic về kênh à, như vậy thôi mình cứ kéo cứ cái rất nhiều và người ta click vào cái link này người ta mua hàng thì mình cũng không hề biết là ai đã mua hàng đó người ta click vào nút order như thế này thì người ta tự cái điền người ta xem xem xem ok bấm vào ép thẻ thanh toán á, ví dụ như họ là một người Mỹ cái người bấm này là một người Mỹ đi thì họ sẽ bấm vào nút order nó ra cái giao diện này nó dẫn đến cái trang thanh toán bây giờ mọi người đợi thêm mấy giây nha ra trang thanh toán ra trang thanh toán ở đây cái trang thanh toán thì thì uh, mình sẽ ờ, thấy là nếu mà họ mua họ để cái email ở đây họ điền cái thông tin thẻ cái số thẻ cái uh, tên trên thẻ rồi ngày hết hạn cái mã bảo mật sau đó họ điền thông tin của họ họ bấm nút pay nào cái thì họ sẽ trả 49 đô thì mình sẽ được hoa hồng đâu đó 50 đô 50 phần trăm cho đến 75 phần trăm tóm lại là mình hoa hồng ít nhất là 30 đô ở trong cái này thì thì mình sẽ tự động có cái lượng hoa hồng ví dụ như kênh của chúng ta mình mình có một kênh đây một kênh tạo ra doanh số cho mình là một tháng từ 300 đô cho đến 1.000 đô thì chúng ta có 10 kênh thì chúng ta sẽ nhân được cái nguồn thu nhập mọi người có hình dung hình dung được cái YouTube kiếm tiền như thế nào từ kênh YouTube không cả nhà mọi người có thể sử dụng quảng cáo nếu muốn còn đây là kiến thức căn bản mọi người có thể là kéo traffic bằng nhiều khách hoặc chạy quảng cáo để nhanh hơn hoặc kéo traffic bằng cái việc comment hoặc là đi kéo bằng nhiều nhiều nơi chỗ khác mọi người hình dung không ok không không, không các bạn ok cái chỗ mà có thể hình dung không mọi người biết sức ok chứ phường nếu mà uh, mọi người hình dung được cái cách mà có thể kiếm tiền từ cái kênh YouTube Đấy. ok đúng không còn nếu ai không hiểu gì hết thì viết xuống không hiểu gì hết nha ai không hiểu gì hết thì viết xuống không hiểu gì hết <laughs> rồi 500 anh em bây giờ mình ờ, nếu mà ai mở video được thì mình cứ mở video lên cho vui đi nha yeah. rồi bây giờ bây giờ mình tiếp tục là à, trong đây có một cái câu hỏi làm thế nào để uh, cho video hướng dẫn ấy thì ờ, thật ra cái cái hướng dẫn uh, việc cái xây kênh như thế này mọi người có thể tham tham khảo vào cái kênh youtube của Gường ở chỗ này tham khảo vào cái kênh à, sorry à, kênh này kênh này Đấy, kênh này thì mình uh, mình để vào cái link ở đây nha à, kênh các bạn có thể uh, giúp thường đăng ký cái kênh thường đang cố gắng là chia sẻ thật nhiều uh, để mà nhiều anh em follow mình hơn để mình uh, mình cố gắng từ đây lên cái nút bạc <laughs> mình cố gắng lên cái nút bạc nên là uh, mọi người cố gắng là đăng ký với cả xem video comment nhiều vô để mình cố gắng lên nút bạc để mình có động lực với cả mình cũng cố gắng là mình sẽ tạo cho cộng đồng affiliate bự hơn để mà những cái thử thách này chúng ta dễ vượt qua ví dụ như trong trường hợp á, bị một cái vấn đề nào đó trong cái việc uh, chạy uh, quảng cáo hay là việc cái xây kênh ấy thì nhiều khi ví dụ như chỉ có 100 bạn tham gia vào làm thì uh, chỉ có đâu đó 10 người giỏi và 10 người giỏi nhiều khi các bạn cũng sẽ vất vả để tìm ra cái vấn đề nhưng mà nếu mà chúng ta 1.000 người tham gia cùng cái mảng này thì tỷ lệ phần trăm ví dụ uh, ví dụ như uh, có 100 người 10 phần trăm trong đấy thì có 100 người thực sự xuất sắc ấy. thực sự xuất sắc thì chúng ta sẽ thấy là 100 người cùng nhau giải quyết một vấn đề thì nó sẽ lên rất là nhanh bây giờ lượng cái người lượng người tham gia affiliate marketing của chúng ta đang thấp đối với cái mạng ờ, kiếm tiền ở trên mạng trên Clickbank này nên là uh, nên là chúng ta sẽ uh, cùng nhau làm nhiều hơn Hường cũng hy vọng là chúng ta sẽ cùng nhau làm quan trọng là các bạn thực hành đấy chứ thực tế à, cái lượng mà các bạn xem ngày hôm nay thôi chứ thực hành Hường quan trọng là cái lượng các bạn thực hành thực tế nên là đây là là cái kênh YouTube các bạn cứ đăng ký kênh cũng như là follow đây là cái bộ video hường với mới để trong cái chat đấy đây nè bộ video này hường cứ để trong cái phần chat đấy bộ chat thì mọi người có thể truy cập và làm theo từng bước ừ, đây là cái video chia sẻ căn bản này trong đây có uh, có mười mấy cái video chia sẻ căn bản tuy nhiên là cái bước um, cho đến lúc mà hường đây là hường chia sẻ chi tiết từng bước cho đến lúc mà kéo traffic về nha kéo traffic về mọi người có thể chạy quảng cáo hoặc là mọi người cũng có thể là uh, mọi người cũng có thể là comment tóm lại là xem bộ video mọi người có thể hình dung rất là nhiều và và làm theo cái bộ video này cũng có một cái kênh quan tráng rồi nên là anh em ờ, nỗ lực làm theo ờ, cái bộ video chi tiết như thế này đấy mọi người thấy cái bộ này chưa đã thấy viết xuống đã thấy đi mọi người đăng ký full <laughs> đấy thì mọi người lưu lưu chưa lưu lại chưa giờ như thế này để mà hàng tuần chúng ta duy trì được cái việc um, uh, cái việc học ấy thì thì thì mọi người hãy bình hãy hãy làm theo cái cái bộ video đấy để tuần sau hường tiếp tục là thứ năm mỗi tuần thì hường sẽ giải đáp trong quá trình mọi người làm theo cái bộ video đấy nó như thế nào thì giờ này tuần sau hường sẽ giải đáp thắc mắc cũng như là giúp mọi người tối ưu thêm cái kênh của mình mọi người ok không được không mọi người cam kết làm mọi người viết xuống cam kết làm đây giờ này tuần sau thứ năm tuần sau cũng 20 giờ 8 giờ tối thì mình cũng ngồi đây hường sẽ sửa bài mình sẽ giải đáp tất cả thắc mắc cho các bạn khi mà mà mà mà mà ai ai comment ờ, đã làm rồi nè đã làm rồi hoành tráng ờ, chi tiết được các kiểu buổi video rất quý này các kiểu nè ok nói chung là vui tại hào hứng hơn rồi đó cảm ơn anh lý hiền đợt trước cũng tham gia nên là chị làm hết rồi thì um, lẽ ra đợt này mình ờ, cũng sửa bài tuy nhiên là có thể thì mình cũng chia sẻ một số cái khác để anh em thấm hơn bây giờ mọi người uh, cam kết làm nha quyết tâm là mình cam kết uh, trăm anh em tuần sau chúng ta sẽ sửa bài ở cái bộ video đấy cũng như là chúng ta sẽ à, sẽ sẽ giải đáp những cái thắc mắc về cái việc affiliate marketing bây giờ ấy, mọi người mới quá nên là đôi khi những cái câu hỏi về cái mạng này nó còn ít cũng như chúng ta ít có nhiều kinh nghiệm ấy nên là mọi người có đồng ý là tuần sau giờ này tham gia tiếp lúc 8 giờ không xem hết bộ video này làm theo ngắn thôi một cái đoạn một cái video này có có 10 phút vậy đó thì mọi người cứ làm theo từng bước cũng dễ dễ ẹc à làm theo hướng dẫn chi tiết như là hướng dẫn như em bé vậy đó thì cứ làm theo làm theo làm theo làm theo giờ này tuần sau đó thì chúng ta sẽ ngồi nhau và sửa bài mọi người có đồng ý nha yes hết rồi thì chúng ta cùng nhau cam kết làm và hường sẽ gửi link zoom vào trong cái nhóm zalo tiếp theo tuần theo mà làm ok thì đấy là cái kênh youtube và mọi người phải làm còn không làm thì làm sao đừng có vô làm gì mấy công hường chia sẻ những ánh mắt không hiểu gì thì hường rất buồn nếu như mà gặp những ánh mắt không hiểu gì mơ màng là tiêu <laughs> ok rồi vậy à, nên là bây giờ hường sẽ dừng lời tiếp lại cho ờ, anh ờ, lý thành nguyên để chia sẻ tiếp ok Ok, cảm ơn Tomato Hường và Nguyên tiếp tục quay trở lại cùng với tất cả các anh chị em của chúng ta tối ngày hôm nay đây rồi. Anh chị nào mà đang à, tắt camera có thể mở lên chúng ta nhìn thấy nhau không nào? Khi mà mình à, chia sẻ như thế này thì nhìn thấy mọi người là rất là năng lượng, rất là vui và rất là cảm thấy hứng khởi. Hứng khởi, ok tuyệt vời quá, cảm ơn mọi người. Hay quá, hay quá, hay quá, rất tuyệt vời. Và tôi chắc rằng vẫn còn rất rất nhiều anh chị em chúng ta đang rất là xem và có rất nhiều anh chị em đang rất là chi tiết ghi từng chút từng chút thì điều đó rất là tuyệt vời ha chúng ta cần phải ghi chép thật là cẩn thận vì khi mình ghi chép thì mình mới nhớ được ghi chép thì nó sẽ giúp mình nhớ thêm một lần nữa và mình sẽ dễ dàng thực hành hơn sau khi buổi dung mình thức dậy mình kết thúc hãy nhớ rằng trong những cái chương trình chia sẻ những cái buổi dung như thế này á thông thường nó sẽ khiến chúng ta rất là năng lượng nó khiến chúng ta rất là hào hứng để làm cái điều gì đó nhưng rất dễ bị tụt năng lượng sau khi mà mình kết thúc buổi chung mình về rồi đôi khi mình công việc của mình rồi riêng tư của mình đôi khi mình bị tụt năng lượng cái quan trọng ở đây là mình cần phải liên tục duy trì cái năng lượng liên tục duy trì và cái mục tiêu của mình và mình làm đều đặn hàng ngày hàng ngày hàng ngày như vậy và mình phải duy trì cái nhóm cái cộng đồng những người mà chúng ta đang làm việc đang à, thực hành cùng với nhau như vậy thì mọi người mới phát triển mới đi lên được cùng nhau đi lên được chứ nếu như chúng ta không làm hoặc là sau mỗi buổi zoom như này chúng ta rất dễ bị tụt năng lượng và cái điều thứ hai mà nguyên muốn chia sẻ cùng với tiếp theo của chúng ta đó là khi mà mình à, làm lĩnh vực này á là vừa rồi là những cái kết quả mà tôi tôi vừa chia sẻ của những người học viên của những cái người họ đã làm được nguyên cũng có những cái kết quả rất là lớn cũng từng chia sẻ lên kênh youtube nếu như mà anh chị mà có thể muốn có thể xem thì cũng có thể vào kênh youtube của Nguyên về cái kết quả Nguyên chia sẻ đó mọi người có thấy được rằng là Nguyên có thể tạo ra cho mình những cái kết quả như thế nào thì cái đó chỉ là cái, cái giúp cho mọi người tạo ra những cái năng lượng tạo ra những cái hứng khởi tạo ra những cái uh, sự tạo ra những cái suy nghĩ rằng là cái đây là một cái con đường chính xác mình có thể đi mình mình có thể đến đích và để đạt được những kết quả đó nó không phải là dễ dàng để đạt được kết quả đó nó đòi hỏi chúng ta cần phải luyện tập cần phải nỗ lực cần phải làm việc cần phải luyện tập cần phải làm đặc biệt là phải làm chúng ta phải làm thì chúng ta mới có kết quả được và đặc biệt là phải làm thật là nhiều học thật là nhiều thì nguyên và hường ở đây để mình giúp đỡ cho tất cả những anh chị những ai mà thật sự quyết tâm những ai thật sự làm sau mỗi cái buổi dung như thế này để mà mình có thể phát triển được thì um, lưu ý rằng là mỗi cái bộ dung mà Nguyên với Hường chia sẻ nó là một cái mảnh ghép trong bộ quy trình xây dựng hệ thống kinh doanh online làm affiliate marketing nếu như chúng ta bỏ lỡ một cái buổi nào đó thì chúng ta cũng sẽ gãy cái hệ thống này nếu như chúng ta không làm một cái mắt xích nào đó thì chúng ta cũng sẽ gãy chúng ta không thể nào hoàn thành được cái bộ quy trình hệ thống để có thể xây dựng một cái công việc kinh doanh trên internet và ở đây bây giờ mình sẽ chia sẻ cho tất cả những anh chị em chúng ta một cái sườn cơ bản để cho mình hình dung đầu tiên á thì ở đây mình có thể thấy alo mình có thể thấy rằng là đây là cái sơ đồ đây là cái sơ đồ của cái công việc mình cần phải làm thì vừa rồi Hường có ví dụ cho chúng ta đó là mình sẽ xây dựng cái kênh YouTube tạo ra cho mình những cái video một cách hoàn toàn miễn phí và xây dựng kênh YouTube hoàn toàn miễn phí và khi mà xây dựng kênh YouTube liên tục đều đặn đăng những cái video hàng ngày hàng ngày lên kênh YouTube như vậy và phát triển cái lượt xem phát triển cái lượt đăng ký và hút traffic vào kênh YouTube của mình thì lúc này lúc này khi có một khách hàng họ vào họ mua hàng thì chúng ta sẽ nhận được kho hồng chúng ta sẽ nhận được kho hồng ở đây ha thì đó là tôi mà tôi vừa chia sẻ cho chúng ta ví dụ cho chúng ta một cái giải pháp tìm kiếm traffic traffic ở đây là khách hàng tiềm năng mọi người chỉ hiểu đơn giản như vậy thôi là kênh YouTube thì ở đây ngoài kênh YouTube ra thì mình cũng có thể thấy rằng là Facebook hiện nay rất nhiều người đang sử dụng Google tất nhiên rồi hầu như mọi người có vấn đề gì đều lên Google Instagram Instagram thì cũng có người biết người không thì ở Việt Nam thì nó cũng chưa có phải là quá thông dụng nhưng mà ở bên Mỹ ở bên Anh ở bên những cái quốc gia bên Tây thì họ sẽ rất thường xuyên sử dụng Instagram hay là Pinterest nó là một cái trang mạng xã hội nó là một trang mạng xã hội chuyên chia sẻ về hình ảnh chuyên chia sẻ về hình ảnh và ở trên đó có rất nhiều những thông tin và có rất nhiều những người phụ nữ bên ngoài nước ngoài họ sử dụng internet để mà à, tìm kiếm thông tin cũng như giải trí cũng như mục đích cho công việc sống của họ bên cạnh đó nó còn có Twitter hay nó còn có Bing nó còn có Microsoft nó còn có rất nhiều những cái nền tảng tạo ra traffic khác, khác nữa thì ra người chỉ ví dụ cho chúng ta đây là cái nơi mà mình sẽ tập hợp tất cả cái lượng data những cái lượng khách hàng tiềm năng những cái người những cái khách hàng của chúng ta xuất hiện ở đâu thì mình sẽ ở đó khách hàng chúng ta xuất hiện trên YouTube khách hàng chúng ta xuất hiện trên Facebook khách hàng chúng ta xuất hiện trên Google trên Instagram trên Pinterest và rất nhiều những nền tảng khác thì lần lượt lần lượt uh, sau những cái buổi Zoom Nguyên và Hường sẽ chia sẻ cho chúng ta sâu về từng cái phần này thì ở cái cái sơ đồ này thì mọi người có thể thấy rằng tất cả những cái khách hàng tất cả những cái lưu lượng truy cập tất cả những cái danh sách khách hàng tiềm năng những cái khách hàng những người đang gặp vấn đề trên internet thì chúng ta đều đưa vào một cái trang đó đó được gọi là trang landing page cái trang landing page này nó có thể được hiểu đó là một cái trang resell trang resell nghĩa là cái trang này là cái trang mình dùng để quảng cáo hay là mình đưa khách hàng vào cái trang này để mà chia sẻ những cái thông tin những cái, những cái giá trị mà nó mang lại giá trị gì đó cho khách hàng hay là những thông tin có ích cho khách hàng thì lúc này khách hàng sẽ sẽ vào cái hóc link hóc link là cái đường link mà chúng ta lấy để bán hàng thì khách hàng sẽ vào hóc link này khách hàng mua hàng thì chúng ta sẽ nhận được hoa hồng và đây là cái bước cuối cùng sau khi chúng ta nhận được hoa hồng thì chúng ta sẽ rút ra sau mỗi tuần mỗi tuần là chúng ta sẽ rút ra đó thì cái quan trọng ở đây là để mà chúng ta kéo được traffic về thì đòi hỏi chúng ta cần phải có một cái trang landing page có một cái trang landing page hầu hết tất cả những nền tảng này chúng ta phải đưa về một cái trang landing page hay nói khác là một cái website mà ờ, mà nó chỉ có một trang thôi á mọi người chỉ hiểu đơn giản thôi ở trang landing page này mình có thể là thu thập email khách hàng mình cũng có thể là uh, cài được cái mã chuyển đổi trên landing page này thì đối với những cái thuật ngữ mà mọi người nếu như lần đầu tiên nghe mà mình chưa rõ thì mình cứ ghi chép lại không sao cả rồi mình học mỗi buổi dung mỗi ngày mình tích lũy một ít một ít một ít mình sẽ hiểu và mình sẽ hình thành cho mình một cái kiến thức tổng quan về cái sơ đồ hệ thống kinh doanh là affiliate marketing đó thì sau khi họ vào trang landing page này thì mình sẽ đưa khách hàng vào hotlink và khách hàng mua hàng thì mình sẽ được hoa hồng đơn giản thế thôi rồi, thì trong cái uh, chia sẻ tối ngày hôm nay Nguyên sẽ chia sẻ cho chúng ta về cái hấp linh thì mình biết rồi, lúc nãy là mình lên trên Clickbank, mình uh, chọn một sản phẩm sau đó mình tạo ra một cái đường link, đường link bạn đường link được gọi là hấp linh đó, mình biết rồi. Thì bây giờ Nguyên sẽ chia sẻ cho chúng ta xây dựng một cái trang landing page, một cái trang landing page. Thì như vậy là khi mà mình đã xây dựng được một trang landing page rồi thì mình cơ bản đã hoàn thành được gọi là một phần ba hệ thống rồi một vài hệ thống rồi thì những cái buổi zoom tiếp theo những buổi zoom sau này thì mọi người sẽ được học sâu hơn về những cái kênh traffic sâu hơn về cách chúng ta tận dụng khách hàng khi họ đã vào cái trang landing page của chúng ta chúng ta xử lý data chúng ta xử lý khách hàng như thế nào thì hôm sau Nguyên sẽ chia sẻ cho tất cả những uh, anh chị em chúng ta chi tiết từng kênh từng cái giải pháp từng cái chiến lược giúp mình có thể thu hút khách hàng về hết tất trang landing page này đó đó là điều rất là tuyệt vời và cái trang landing page này là điều rất là quan trọng tất cả chúng ta tất cả những anh em làm lĩnh vực này đều phải xây dựng cho mình một cái trang web nó có tên là landing page thì mọi người cũng nếu như chúng ta chưa từng làm thì cũng đừng nghĩ nó quá phức tạp hãy nhớ rằng ngày nay cái công cụ nó hỗ trợ cho chúng ta rất nhiều và nó tạo ra cho mình rất nhiều những cái công cụ giúp mình có thể làm một cách nhanh chóng và hiệu quả bằng việc là tạo cho mình những cái trang web tạo cho mình những trang landing page tạo ra cho mình những cái uh, hệ thống email tạo ra cho mình những cái uh, gọi là cái um, trang web bán hàng rồi uh, làm tất cả mọi thứ đều tự động hết nên thành hãy làm xem và thực hành thì mình sẽ làm được à. và hãy nhớ rằng á là tất cả những cái buổi zoom mà người chia sẻ ngoài những kiến thức nó còn là how to làm thế nào nữa mình cần phải thực hành mình cần phải làm nếu sau buổi dung mình không làm thì cái buổi dung hôm sau mình tham gia nó không có giá trị gì cả nó không có ích gì cả nên cần cần phải làm và cần phải thực hành và cần phải ghi chép thật là cụ thể và rõ ràng vào trong cái tập của mình ấy để mình biết được cái vấn đề nào mình chưa rõ cái vấn đề nào mình chưa hiểu thì mình còn hỏi hoặc là trong quá trình mình làm mình biết rằng là mình đang làm ở cái vị trí nào của cái hệ thống chẳng hạn như mình đang làm ở cái vị trí landing pad hay là vị trí là YouTube hay là vị trí là Hoplink hay là vị trí là nhận thanh toán mình cần phải biết là mình đang làm ở đâu của cái hệ thống này để sau này mình mình mình mình dễ dàng mình xây dựng nó mình học nó ok thì bây giờ để mà nguyên uh, bắt đầu uh, chia sẻ mình cách chúng ta có thể xây dựng một cái trang landing page cực kỳ dễ chỉ trong vòng chưa tới 5 phút là mình có thể làm được rồi thì hãy comment uh, hôm nay là ngày 8 mọi người comment số 8 xuống nào ok comment số 8 xuống nào ok Ok, rất tuyệt vời, hay quá. Đó. Thì thì nhớ rằng á, là trong cái sơ đồ này này, trong sơ đồ hệ thống này này trong cái, cái trang landing page trong cái trang landing page này này à, bây giờ mình sẽ trong cái trang landing page này bản chất mình có thể tạo ra hai cái hai cái trang khác à. về cơ bản nó sẽ có hai loại về cơ bản nó sẽ có hai loại như sau đầu tiên đó là trang resale Elizabeth hay nó là trang Swebes mọi người có thể cứ ghi chép vào ha nếu như mình chưa rõ thì mình cứ ghi chép vào thôi sau này mình mình làm vài lần thì mình sẽ rõ ha không có đề gì cả rồi ở đây mình chỉ cần hiểu nè cái trang Research là cái trang giúp mình cài đặt những cái thông tin theo dõi thông tin để quan sát cái hành vi khách hàng trên cái trang của mình để mình có thể sử dụng các chiến lược tiếp thị lại remarketing hoặc là trang Squibet mình chỉ cần hiểu đơn giản đó là trang thu thập thu thập thông tin khách hàng ha dùng để thu thập thông tin khách hàng thu thập thông tin khách hàng có thể là email này. có thể là tên này nếu như đó, đó là nước ngoài còn nếu như ở Việt Nam mình có thể thu thập thêm số điện thoại hay là mình có thể thu thập thêm rất nhiều những thông tin khác ha đó khi mà mình giả sử mình thu thập được thông tin khách hàng là email tên số điện thoại rồi thì mình sẽ có những cái công cụ à mình sẽ có những cái công cụ mình sẽ có những công cụ khi mình thu thập rồi mình sẽ có những công cụ để liên tục marketing cho những người khách hàng họ họ đã có ví dụ như là mình sẽ gửi email à. đối với những người mới thì có thể là mình chưa có có quen đâu nhưng mà mình cứ ghi chép vào đi mình cứ ghi chép vào đi rồi rồi mình làm à, một vài lần thì mình sẽ sẽ hiểu rõ được cái hình dung ha à. đây email 2 đó bây rồi chúng ta tiếp tục đó rồi tương tự như vậy ha tương tự như vậy chúng ta sẽ có đó tiểu anh nguyên sẽ ví dụ cho chúng ta như thế này khi mà mình đã thu thập được thông tin của khách hàng rồi thì mình sẽ có cái hệ thống nó sẽ giúp mình liên tục chăm sóc khách hàng liên tục gửi email tự động cho khách hàng để mà tiếp tục quảng bá những cái sản phẩm của mình để mà tiếp tục là chia sẻ những thông tin những cái kiến thức những cái giá trị có ích cho khách hàng chẳng hạn như khách hàng họ đang gặp vấn đề về là bệnh béo phì họ muốn giảm cân thì khi khách hàng họ vào cái trang Squeebet của mình họ cho thông tin email thì hàng ngày ví dụ như email ngày chúng ta sẽ gửi là thông tin về việc là những cái biện pháp có thể là những cái biện pháp để giúp họ có thể là giảm cân tại nhà biện pháp những cái thực phẩm giúp họ có thể ăn uống và à, giảm cân hay là những cái rồi sau đó mình sẽ giới thiệu những cái sản phẩm liên tục thông qua những email như thế này và mọi người hãy hiểu đơn giản thế này trong cái công việc kinh doanh trên internet á, khi mà mình xây dựng được một cái tệp data khách hàng tầm khoảng từ 10.000 cho đến 50.000 email thì như vậy là mình đã có được một cái uh, khách hàng gọi là tiềm năng mà mình không cần phải tốn tiền để mà liên tục liên tục tìm kiếm khách hàng nữa và lúc này khách hàng nó đã vào hệ thống chúng ta rồi và chúng ta chỉ việc là cho ăn cho ăn cho ăn cho ăn và câu cá cho ăn và câu cá ha à, rất tuyệt vời thì mọi người uh, cứ nắm cái sơ đồ này mà cơ bản thì chúng ta chưa cần phải phải hiểu quá nhiều về cái này mọi người chỉ cần biết được là chúng ta có những cái này thôi à có những cái này thôi rồi thì bây giờ á, là nguyên sẽ hướng dẫn cho mình cách mình có thể xây dựng một cái trang landing page này thì khi mà mình xây dựng được trang landing page rồi á, thì lúc này mình có thể tùy biến sang trang research page hay trang sweet page đều được không có vấn đề gì cả rồi thì để mà mình xây dựng được cái trang landing page á, thì nó sẽ có rất nhiều những cái công cụ và có rất nhiều những công cụ nếu như ai đó trong cái buổi dung ngày hôm nay mình đang làm những cái công cụ khác thì cũng không sao mình cứ tiếp tục làm còn những ai mà mới hoàn toàn thì hãy cứ uh, làm theo từng bước hướng dẫn của Nguyên Nguyên sẽ chia sẻ rất là cụ thể chi tiết cho mình để mình có thể làm được thì ở đây Nguyên sẽ mở một cái à, mở một cái lên ví dụ như Nguyên sẽ ở ờ, đây đầu tiên á, thì để mà xây dựng một cái trang landing, ờ, page thì mình cần có một cái công cụ ha có một cái công cụ ở đây người sẽ giới thiệu cho chúng ta đó là công cụ landing page thì mọi người có thể vào đó là lý thành nguyên com xoẹt landing page ha đây là cái đường link đây là cái đường link cũng là affiliate link của nguyên luôn ha nguyên cũng chia sẻ đây là cũng là, là affiliate link khi mà nguyên làm ờ, affiliate cho cái landing page này nhưng mà cái này thì nó không quan trọng đâu mọi người chỉ cần à, đăng ký các bạn miễn phí là mình có thể sử dụng được rồi thì đang cũng muốn giới thiệu thêm là cái affiliate nó sẽ tận dụng cho mình rất nhiều những cái mô hình khác nhau rất nhiều những lĩnh vực khác nhau không những là mình có thể kiếm tiền ở thị trường nước ngoài mà mình có thể kiếm được tiền ở Việt Nam hay ở bất kỳ những nền tảng nào khi mà mình đã hiểu rõ được cái mô hình này rồi khi mà mình đã nắm được cái mô hình này rồi thì mình có thể dễ dàng làm ở bất kỳ đâu à, đó mọi người có thể thấy mặc dù vào list tài nguyên.com sẽ là Ladybay nhưng mà nó sẽ vào một cái trang web đó là ladybay.vn như thế này à và lúc này ha mọi người có thể thấy đây là cái mã giới thiệu đây là cái mã giới thiệu của Nguyên thì cũng giống như trên Clickbank lúc nãy mà Nguyên làm ví dụ cho chúng ta đó nó cũng sẽ có cái ID nó cũng sẽ có cái username của cái Clickbank thì khi mà khách hàng click vào đó mua hàng thì mình sẽ được kho hồng thì cũng tương tự như vậy thì ở trên Ladybay này đây là các công cụ của Việt Nam đó thì à, khi mà mình click vào cái đường link là listandwin.com sạc bay này giả sử nha giả sử nếu như mình mua hàng thì nguyên sẽ được uh, uh, có thể là nguyên sẽ được uh... ổ link bị lỗi nguyên đang mua mà sao vậy lỗi khi mà click vào đường link là listandwin.com sạc bay thì lúc này uh, khi nếu như giả sử mình mua hàng thì nguyên cũng sẽ được hoa hồng hoặc là được uh, gia hạn thêm thời lượng sử dụng Ladybay chẳng hạn ví dụ như vậy à, nhưng mà mọi người không cần thiết mọi người chỉ cần vào đây đăng ký miễn phí à, đăng ký miễn phí để chúng ta sử dụng không cần phải phải phải phải đây khi nào mà mình à, mình làm mình cần thiết thì mình sẽ đây còn không còn bây giờ mình cứ thực hành không cần phải đây mình sử dụng miễn phí ha mình bắt đầu sử dụng miễn phí ở đây mình bấm vào nút bắt đầu sử dụng miễn phí ở đây đó à, nhớ nhà chúng ta không cần nhất thiết phải mua chúng ta à, bắt đầu sử dụng miễn phí thôi được rồi ha không vấn đề gì cả rồi sau đó mình sẽ nhập tên của mình vào đây chẳng hạn như nhập là lý thần nguyễn đổi email là ví dụ như mình có thể nhập là lý thần nguyên officer chẳng hạn đó a cộng gmail com ví dụ như vậy rồi mình sẽ nhập mật khẩu vào mình sẽ nhập số điện thoại mình vào ví dụ như vậy rồi mình sẽ tích vào đây như vậy là mình sẽ bấm vào nút đăng ký ở đây là mình sẽ đăng ký được rồi à, mình sẽ đăng ký được một cái tài khoản Ladybay rồi à, đăng ký hoàn toàn miễn phí nha anh chị em chúng ta đăng ký hoàn toàn miễn phí chúng ta chỉ dùng miễn phí à, không khi nào chúng ta cần thiết hãy hãy nâng cấp còn trước mắt chúng ta chỉ sử dụng miễn phí thôi được rồi để cho mọi người thực hành quan trọng đây là mọi người phải có cái để mọi người thực hành và mọi người làm thì nó mới hiệu quả được cái công cụ Ladybay này thì uh, một người Việt Nam họ đã phát triển lên và cái công cụ này nó sẽ giúp chúng ta rất là nhiều vì uh, <clears throat> nó sẽ tích hợp được những cái nhu cầu có sẵn nhu cầu có sẵn của người về của mình à, nó sẽ tích hợp sẵn rất nhiều những cái tiện ích sẵn cho chúng ta rồi chúng ta chỉ việc tạo và làm rất là đơn giản thôi ok thì không biết có ai còn bị lỗi link nữa không chứ hiện tại là là nguyên vẫn vô được bình thường nha chúng ta vào lại cái đi thành chúng còn chuyện lại đi vậy ô ô bị đó thì sau khi mình đăng ký xong sau khi mình đăng ký xong thì mình sẽ có một cái tài khoản còn nếu như anh chị nào mà mà mà link bị lỗi thì cứ inbox lên inbox cho lên trên group á dạ, lên trên group thì sẽ có đội ngũ sẽ hỗ trợ mình à, có một cái link đăng ký ha không vấn đề gì cả cái này không quan trọng đâu rồi sau khi đăng ký xong thì mình sẽ có một tài khoản thì mình sẽ qua một tài khoản mà mình đang có sẵn ha qua một tài khoản ở đây thì đây là cái tài khoản đây là cái tài khoản Ladibay mà người đang sử dụng ha thì sau khi mình đăng ký thành công thì mình cũng sẽ có một cái mình cũng sẽ có một cái uh, tài khoản giống như thế này thì đây là cái giao diện Ladibay, à, giao diện Ladibay. ở đây nó sẽ tích hợp cho chúng ta rất nhiều những cái template template là những cái mẫu có sẵn ở đây về rất nhiều những cái lĩnh vực khác nhau ô tô xe máy đồ điện gia dụng điện điện ảnh truyền hình thực phẩm rồi bảo hiểm luật tài chính nội thất rồi đồ thủ công mỹ nghệ tất cả mọi thứ nó có sẵn hết trên này rồi ha à, thì mình cũng có thể chọn những cái mẫu chẳng hạn như mình muốn xem trước thì mình có thể bấm vào đây mình xem trước này đó thì đây là một cái mẫu thêm template đây là một cái trang landing page à, nó có sẵn cho chúng ta cái mẫu giao diện như thế này rồi nếu như chúng ta thích cái mẫu đó thì chúng ta có thể chọn hoặc là chúng ta có thể xem những cái mẫu khác ví dụ như bóng vào đây để chúng ta xem trước đó thì đây là một cái mẫu khác này thì không những nó áp dụng trong lĩnh vực affiliate mà mình có thể áp dụng vào trong cái cái công việc của mình đang làm cũng được ha nó rất là đa dạng và nó rất là linh hoạt ok rồi thì bây giờ á nguyên sẽ bắt đầu tạo một cái trang trống hoàn toàn một trang trống hoàn hoàn toàn ha giả sử bây giờ mình sẽ bấm vào một à, landing page ở đây bấm một tạo lên landing page sử dụng một trang trống ở đây nhập tên ví dụ như nhập là lý thành nguyên đi giả sử nhập tiêu đề là lý thành nguyên hướng dẫn đi hướng dẫn rồi bấm vào mục tạo landing page ở đây đó cái tiêu đề đó là cái tiêu đề trang web của mình ha thì ở đây mọi người chỉ cần thực hành biết cách mình tạo cho mình một cái trang landing page thôi còn uh, để mà mình tạo ra như thế nào cho nó phù hợp với sản phẩm thì mình không cần phải quan tâm đến mình chỉ cần biết cách làm thế nào tạo ra cho mình một cái trang landing page chạy được là ok thì như thế thôi rồi thì ở đây đây là cái giao diện sau khi mà mình đã vào cái trang landing page như thế này rồi à, và trang landing page như thế này rồi thì bước tiếp theo này mọi người có thể thấy ở bên trái này nó sẽ có những cái công cụ để mình có thể thiết kế bên phải này nó sẽ là những cái mục về tối ưu mục về up mục về theo dõi mục về uh, xuất bản ha à, còn bên giữa này là cái giao diện mà mình sẽ thiết kế thì đầu tiên mình sẽ bấm vào nút thêm mới session ở đây bấm vào nút thêm mới session ở đây bấm vào đây à, anh em chúng ta cứ tập trung theo dõi nha cứ tập trung theo dõi và ghi chép còn thực hành thì à, tí nữa tôi sẽ chia phòng để mọi người vào thực hành cơ bản rồi sau buổi zoom ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục thực hành và chúng ta sẽ tiếp tục làm việc với nhau nên thành bây giờ hãy tập trung vào cái việc theo dõi để người hướng dẫn cho mình mình dễ làm đã rồi ở đây mình sẽ sử dụng một cái session ừ, ờ, trắng ở đây đó giả sử như mình muốn đổi màu thì mình bấm vào dấu bánh răng ở đây mình bấm vào một là màu và hình nền mình bấm vào màu nền mình bấm vào đây mình sẽ đổi màu có thể chọn bất kỳ màu gì thì nó sẽ đổi màu cho chúng ta đó mình có thể chọn bất kỳ màu gì ha đó ví dụ như vậy hoặc là nếu như mình không thích thì mình có thể trả về màu trắng ha rất là đơn giản rồi giả sử mình chọn màu này đi ha giả sử chọn màu này rồi bây giờ chúng ta có màu nền rồi thì chúng ta sẽ tiếp tục thiết kế thêm những cái ví dụ như là tiêu đề tức là bấm tiêu đề là nó sẽ là tiêu đề của chúng ta kéo lên và vì sao nguyên sử dụng cái công cụ bay này thì chúng ta cứ làm mà cứ thực hành những bài học nguyên sẽ chia sẻ cho chúng ta lý do vì sao cái công cụ này nó rất là tiện dụng cho anh em chúng ta chúng ta nên làm công cụ này mà không làm những công cụ khác tại vì trên internet nó có rất nhiều những cái công cụ mà chúng ta cần phải chọn những công cụ nào mình dễ làm nhất mà nó có thể là dễ dàng áp dụng vào trong công việc của mình nhất thì mình làm thôi ha à, thì trong những bài học sau mình sẽ chia sẻ những cái những cái lợi lợi thế của công cụ này như thế nào ha giả sử ở đây à, bây giờ nguyên muốn à, chia sẻ giả sử nguyên ví dụ thôi ha là chia sẻ đi chia sẻ về affiliate marketing hàng tuần ví dụ như vậy bây giờ đây là cái tiêu đề ha tiêu đề mình sẽ ghi mình sẽ kéo ra như thế này rồi mình sẽ đưa về giữa như thế này rồi mình có thể muốn chữ to bóng vào chữ B ở đây in động ở đây mình có thể chọn cái kích thước chữ to to lên hoặc là mình có thể bóng vào dấu bánh răng ở đây mình có thể chọn kích thước chữ ở đây to lên đó 32 mình kéo rộng ra mình có thể xuống dòng ở đây đó rồi mình có thể đưa vào ở giữa ha căn giữa rất là dễ dàng thôi đó rồi mình có thể đổi màu chữ này bấm vào đây chọn là cái chọn chữ A ở đây rồi mình cũng có thể đổi màu sang màu đỏ ha rồi mình cũng có thể đổi rất nhiều chữ kiểu chữ kiểu chữ tất cả mọi thứ ở đây rồi tiếp tục này tiếp tục bây giờ ờ, giả sử như nguyên muốn đưa một cái video vào bấm một thêm mới ở đây bấm vào mục là video ở đây thì lúc này nó sẽ ra cho mình một cái video này mình sẽ có thể kéo to cái video này ra đó rồi bây giờ mình muốn đưa cái đường link video của mình vào đây thì mình sẽ mình sẽ chọn cái là kiểu video đó là YouTube ở đây này, mình bấm vào dấu bán này ở đây này, dấu bán này ở đây chọn là kiểu video là YouTube rồi giả sử giờ mình sẽ vào cái kênh YouTube thì ở đây à, à nó có uh, ở đây nó sẽ có một cái video ví dụ như là uh, video này đây video mới nhất này đây đây mình sẽ copy cái mình sẽ copy cái đường link video này copy sao chép rồi mình quay lại đây mình tắt hai cái này đi ha hai cái này đó là cái mẫu này rồi mình sẽ dán vào đây đó như vậy là nó sẽ ra cái video của mình ở đây nó ra cái video của mình ở đây rồi mình có thể kéo và tùy biến rất là nhiều mình có thể kéo to kéo nhỏ gì tùy mình à rất là dễ dàng đó rồi thì đây mình cũng có thể ghi thêm nội dung mình bấm một thêm mới ở đây mình có thể chọn là đoạn văn à rồi ở đây mình có thể ghi là chia sẻ à, trong quá trình miễn phí hành trình bạn uh, ấn vào nút đăng ký bên dưới chẳng hạn dưới để tham gia cùng Lý Thành Nguyên và cô ba Tô Hường chẳng hạn ví dụ như vậy ha à, thì mình cũng có thể thay đổi uh, uh, không còn cái khoa cũng được ha không nhất thiết điều như vậy rồi mình có thể thay đổi kiểu chữ nhỏ xuống một tí cũng được ha mình cũng có thể bôi đậm lại một tí ha rồi mình cũng có thể to lên to lên tí ở đây mình làm ví dụ thôi ha cho anh biết được là cái công cụ này nó làm như thế nào thôi rồi tiếp theo này tiếp theo giả sử mình muốn à, thêm một cái nút bấm à, nút bấm để cho mọi người chúng ta đăng ký có một nút bấm ở đây thì lúc này nó sẽ có nút bấm ở đây đó mình có thể kéo to cái nút bấm này ra rồi mình có thể là à, tham gia ngay bấm một tham gia ngay ở đây cũng giống như trong cái sản phẩm của mình á, thì thay vì tham gia ngay thì nó sẽ là à, mua ngay hoặc là à, đăng ký ngay ví dụ như vậy hoặc là get asset now đó thì mình có thể thay đổi cái kích thước chữ ở đây to lên ha đó to lên tí nữa rồi mình có thể mình có thể thay đổi kiểu uh, ờ, viền bo góc ở đây ha mình có thể bo tất cả này nó sẽ tròn cái góc bo cho nó tròn lại cho đẹp ha đó mọi người có thể thấy nó tròn lại rồi nè đó rồi mình cũng có thể là thay đổi cái màu cái màu nút ha thay đổi có thể là màu gradient hoặc là màu đơn sắc cũng được đó ví dụ như vậy rồi nó thay đổi tiếp màu này đó ví dụ như vậy à rồi chúng ta cũng có thể là làm rất nhiều thứ trên này thì trên này nó sẽ là những cái công cụ nó tích hợp sẵn cho mình mình làm rất là nhanh rất là dễ dàng rồi tiếp tục vào sự kiện vào sự kiện thì ở đây mình có thể thấy là mình sẽ bấm vào một đây mình chọn là sao chép liên kết à, sao chép mở liên kết đây rồi mình sẽ dán cái đường link tham gia vào đây giả sử nha giả sử đây là cái à, cái cái cái group thì chắc không biết là mọi người ai đang trong group này nè ai đang trong ai trong group là học cô tô tô thường này có thể comment xuống uh, số 1 ai học ai đang trong group affiliate marketing này có thể comment số 2 không đó đó đó đó ví dụ như vậy à ví dụ như vậy thì bây giờ giả sử nguyên uh, copy cái đường link copy cái đường link của cái nhóm này ha uh, copy ở đâu nhỉ đây uh, uh, uh để xem nào mở toàn mở toàn rồi mình sẽ đây bấm vào uh, mở bấm vào mời vào sao chép bằng link này ha rồi ok thì mình sẽ bấm vào một sao chép cái đường link này ở đây à, sao chép đường link này ở đây rồi mình sẽ dán vào đây dán vào đây đó dán cái đường link zalo của mình vào đây thì như vậy á, là khi mà có ai đó họ click vào đường link này thì thì họ sẽ vào các cái nhóm Zalo ha vào cái nhóm Zalo mà mình đang theo dõi rồi vào cái nhóm Zalo mình đang theo dõi rồi à, rất là tuyệt vời Thế ra mình cũng thấy được rằng hiện tại thì có khoảng uh, uh, hơn 100 người tham gia nhưng mà chỉ có khoảng là ờ, uh, hàng chục người đang gọi là đang nhắn tin không biết là mọi người có đang theo dõi hay không à, không biết mọi người có đang theo dõi hay không ok không sao ok rồi thì đó đó là khi mà mình nhắn cái đường link gắn đường link vào cái cái nút nút thanh toán giả sử cái đây là cái nút thanh toán ha mình sẽ ngắn lên như vậy thì đó thì tiếp tục này mình sẽ có ở bên phải này nó sẽ có cái mục đó là giao diện trên điện thoại mình bấm mục mobile ở đây thì lúc này mọi người thấy là đây là cái giao diện trên điện thoại này nếu như mình cảm thấy chỗ nào nó chưa hài lòng thì mình có thể chỉnh sửa lại ví dụ như mình có thể kéo thêm rộng ra cái session ra này mình có thể kéo kéo rộng ra cái nút bấm này kéo rộng ra cái giữa này đó rồi mình bấm vào đây ok giả sử mình chỉnh sửa như vậy ha ở đây mình sẽ cho nó nhỏ lại một tí ha ví dụ như vậy rồi sau đó mình uh, chuyển lại một desktop ở đây ok rồi bây giờ mình sẽ bấm một xuất bản nếu như mình đã xong rồi bấm một xuất bản bấm lưu rồi sau đó bấm một xuất bản ở đây xuất bản đó rồi ok thì lúc này thì đây là cái đường link này thì đây là cái đường link mà mình à, đây là cái đường link mà mọi người vừa mới à, nghĩa là người vừa mới hoàn thành xong cơ bản một cái trang à, landing page chẳng hạn à, thì ở đây mọi người cũng có thể bấm vào đường link này sẽ thấy được cái cái trang web mà nguyên vừa mới tạo đây đó cái đường link này này đó đây là cái đường link mà nguyên đang ví dụ ha đang ví dụ thôi thì ở đây lúc lúc này thật ra đây có thể kéo rộng ra cho nó đẹp cũng được ha đó mình có thể xuất bản lại thì lúc này này đó thì mọi người thấy đây là link thì lúc này khi mình click vào đây click vào đây nó sẽ tham gia nó sẽ tham gia vào cái group Zalo này nó sẽ tham gia vào cái Zalo mình ha rất là đơn giản thôi mọi người cũng có thể thấy cái đường link mà mình cũng vừa mới gửi lên trên cái group chat đó thì đó thì đó là cái ví dụ mà mình có thể xây dựng một cái trang landing page mọi người thấy đấy nó rất là nhanh nó chỉ chưa tốn khoảng Ờ, chưa tới 5 phút nữa nếu như mà thật sự mọi người làm không có hướng dẫn thì mình chỉ làm trong khoảng 3 phút là xong một cái trang như thế này thôi rất là nhanh và nếu mà để làm thật sự đầy đủ hòn màu sắc hoa lá cành thì chắc qua tầm khoảng ví dụ như uh, ờ, 50 phút là mình có thể xong một cái trang web landing page mình có thể uh, tạo ra cho mình một cái hệ thống landing page như thế này thôi mình có thể bán được hàng đó thì đây giống như ví dụ nguyên như nguyên vụ ví dụ thôi thật ra thay vì cái việc là uh, nguyên để một cái um, một cái video ha mình có thể bấm vào video này mình xem luôn ha, đó mọi người có thể bấm vào xem luôn đấy rất là đơn giản đúng không thì uh, mình sẽ đưa cái cái uh, nút bóng à, thay vì thay vì cái nút bóng là là Nguyễn đang ví dụ về về cái buổi chia sẻ à Philip Bank Team thì nó là cái sản phẩm ha nó là cái sản phẩm thì ở đây mình cần chúng ta là về nhà mình sẽ bài tập của mình á à, bài tập của mình á là về nhà à, mọi người cần phải ghi xuống cần phải ghi xuống đó là bài tập của mình đó, là về nhà mình cần phải tạo một cái tài khoản Ladybay tạo một cái tài khoản Ladybay à, thì mình mọi người nha mọi người có thể vào trực tiếp mọi người có thể vào trực tiếp cái Ladybay à, mọi người có thể vào trực tiếp cái Ladybay này để tạo một cái tài khoản cũng được không sao cả hoặc là mọi người có thể vào là lý thường vi com sạc Ladybay để tạo một tài khoản cũng được nó cũng giống nhau hoàn toàn ha nó cũng giống nhau nhưng mà khi mọi người vào cái trang lý thường nguyên.com bay á thì lúc này khi mọi người đăng ký thì thì uh, chúng, mọi, chúng ta cũng sẽ được thêm những cái tháng sử dụng thêm những cái tháng sử dụng của thằng bay này thì đây muốn chia sẻ thêm để biết được cái tác dụng của cái công cụ affiliate này mà thôi đó thì nhiệm vụ của mình là tạo một cái tài khoản bay rồi sau đó tạo ra cho mình một cái trang landing page ha cái trang landing page là cái trang mà nguyên vừa mới ví dụ cho chúng ta đó chúng ta hãy tạo một cái trang landing page à, tạo một cái trang landing page và ghi giới nghĩa là cái trang landing page đó là chia sẻ về cái công việc hay là về cái sản phẩm của mình hay mình có thể chọn bất cứ cái bất kỳ cái chủ đề gì để mình xây dựng một trang landing page đó hãy nhớ rằng cái mục tiêu chính cái mục tiêu chính của mình xây dựng trang landing page đó cái bài tập đó là mình cần phải hiểu được cách mình tạo một cái trang landing page như thế nào thôi à mọi người chọn cho mình một cái trang cái chủ đề có thể là về chủ đề của mình hoặc là về sản phẩm hoặc là còn có thể chọn cái chủ đề tương tự giống nguyên cũng được không sao cả chủ đề gì cũng được không quan trọng ở đây quan trọng là mình hiểu được cách mình tạo một cái trang landing page như thế nào để sau này mình có thể áp dụng vào cái việc mình bán hàng mình mình uh, xây dựng những cái trang research để bán hàng nó hiệu quả hơn thì đó là cái mục tiêu thì bây giờ uh, mọi người có thể là thực hành luôn mọi người có thể thực hành luôn để nào không biết là mọi người uh, có có nghĩa là có cần nguyên làm cái video là hướng dẫn cách tạo một tài khoản rồi uh, làm cái video để, để làm cái video hướng dẫn cách làm landing page này để gửi cho mọi người mọi người làm không hay là mọi người xem video uh, tối ngày hôm nay mọi người về có thể làm được ha không biết là mọi người có có cần không đó thì mọi người có thể cho người biết để biết là mình có nên có nên làm không tại vì có nhiều người cần thì mình mới làm chứ còn nếu mà ít người cần quá nghĩa là mọi người đã biết dễ làm thì mọi người sẽ không làm tại vì nó sẽ mình làm nó nó mang lại giá trị cho mọi người thì mình mới làm đấy ok thì mọi người cứ cần có, có nếu mà cần làm thì, thì mình sẽ làm cái video hướng dẫn mọi người từ việc tạo tài khoản cũng như là thao tác những cái thao tác vừa rồi để mình tạo một cái trang landing page thì chắc chắn là là lưu ý là trong cái trước cái buổi zoom thứ năm tuần sau á, là tất cả những anh chị em chúng ta cần phải có cho mình một cái trang landing page và nếu như ai đã làm xong cho mình một cái trang landing page hãy đưa cái đường link của mình á hãy copy cái đường link của mình giống như nguyên copy lúc nãy á vào trong cái group để cho mọi người cùng xem và cùng tham khảo và cùng uh, gọi là góp ý ha cùng mọi người hãy xem và những cái người bạn của mình những cái đồng đội của mình những người trong nhóm của mình họ đang làm những gì thì mình cũng có thể tham khảo tham khảo cái cách họ đang làm tham khảo những cái uh, trang họ đang làm thì mình cũng có thể làm theo đó thì ai làm xem ai làm xong rồi thì hãy gửi đến nhóm nguyên cũng sẽ xem à, chắc chắn một điều ai mà làm à, xem sớm hay là làm xong những cái những cái những cái trang gửi lên trên group nguyên sẽ xem hết cho anh em chúng ta ha nếu như chúng ta gửi lên group thì nguyên sẽ xem cho tất cả mọi người trong group chat zalo không cài đặt ok thì đối với uh, um, trong cái group zalo mục đích chính là nguyên chia sẻ luôn ha mục đích chính là để mà thông báo về lịch học để mà giao lưu chia sẻ với mọi người để mọi người nắm về cái lịch học cũng như thông tin lịch học thì nếu như mọi người mà nếu như anh chị em chúng ta ở đây mà mà trao đổi thì dễ hơn thì mọi người sẽ vào thêm một cái group Facebook để mà mình sẽ trao đổi cái ờ, cái bài làm cũng như update những cái những cái kết quả của mình đã làm được trên group đó thì nó sẽ dễ dàng trao đổi hơn còn cái Zalo này là cái nơi mà Nguyên và Hường sẽ liên tục thông báo mọi người về lịch học về những cái những cái video bài học những cái kiến thức mọi người cần phải học trong tuần cần phải làm trong tuần ví dụ như vậy ha cơ bản đó là những thông báo thì hường có thể gửi cho cho lên group chat một cái uh, link link của một cái group để mọi người có thể tham gia vào để cùng nhau trao đổi uh, để hường sẽ gửi cho chúng ta vào trong cái trong cái group chat này ha mọi người chỉ cần copy cái link đó copy link đó và bấm nút tham gia nhóm ha tham gia nhóm ok ok giờ giờ nguyên sẽ tí yeah. Dạ. hello bây giờ bây giờ ờ, cả nhà tham gia vào cái link này nha ờ, thực ra ấy, là cái nhóm chat thường không muốn là chat lung tung ở trên zalo làm ảnh hưởng đến uh, chúng ta nhiều quá nhiều group làm chúng ta ồn ào á nên bây giờ mọi người tham gia vào cái nhóm này đi bây giờ mọi người có thể ờ, làm trong quá trình thực hành nếu mà thắc mắc các bạn có thể post bài lên đây các anh chị em ờ, chúng ta cứ post bài lên đây ví dụ như mình chụp một cái hình bảo là chỗ này xử lý sao bị gặp vấn đề gì đăng bài lên đây đấy xong đấy sẽ có những cái câu trả lời comment bên dưới ai biết cái gì thì mình giúp còn ai không biết thì thường sẽ ờ, nỗ lực biết nếu biết trong khả năng của mình thì thường giúp nếu mà không biết nữa thì thường sẽ hỏi thầy của thường nó tóm lại là chúng ta có đăng bài lên đây nên anh em tham gia vào cái group facebook này thì ờ, thực tế là nó có một cái tài khoản trên website ờ, để mọi người đăng nhập tài khoản học tuy nhiên là bây giờ mọi người để làm quen với cái này thì thường mọi người cứ tham gia vào cái group này đi sau đó thì hường đăng luôn cái ờ, video đợt trước cái video đợt trước là ờ, bài một ấy cái buổi chia sẻ hôm trước và anh em đã bỏ lỡ ở trên đây luôn rồi thì mọi người yêu cầu luôn đi hường duyệt phát luôn do nhanh chứ tại vì để tí nữa lộn xộn được không em anh em cứ yêu cầu hết đi thì thì à, cả nhà gửi yêu cầu rồi thì viết xuống đã gửi yêu cầu nha comment uh, vào tham gia vào cái group đấy nếu mà ai à, tham gia rồi viết xuống đã tham gia để để hường hường hường duyệt luôn các thành viên tham gia tham gia hết đi cả nhà tham gia vào cái group này toàn bộ những cái thắc mắc hay là muốn giải đáp hay muốn gì đó thì mọi người chat ở trên đây trong group Zalo Hường à, chặn chế độ chat rồi bởi vì nó ồn quá nên là chat trên này thì có vẻ bình yên hơn công nhận không cả lớp yêu cầu đi nha yêu cầu tham gia xong hết chưa cả nhà xong rồi ai yêu cầu tham gia xong rồi biết xuống xong nha đã tham gia đã gửi yêu cầu viết xuống đã gửi yêu cầu nếu nếu như mọi người viết đã gửi yêu cầu tham gia hết đi anh em kéo xuống ở đây nó có một cái video nha đây là bài 1. Rồi hôm nay ai bỏ lỡ, mọi người có muốn Hường gửi luôn bài 2 không? Hôm nay mọi người ờ, có ai muốn gửi bài 2 viết xuống không? Muốn gửi bài 2 luôn. Tức là muốn gửi ghi âm bài hôm nay á. Mọi người viết xuống muốn gửi ghi âm bài hôm nay thì Hường sẽ gửi luôn vào trên group này để cho chúng ta học. Làm đi anh em, làm đi nếu mà ghi ghi xuống. Với cả như thế này nè. được trước Hường có một chị, chị ấy là chị ấy không rành về công nghệ xong rồi à, chị ấy đăng ký học cũng như là chị tham gia mạng affiliate marketing này nè chị học một thời gian sau rồi chị mới có học được có một hai bữa và bỏ đi luôn luôn <laughs> không chịu học nữa kiểu như ờ, không rành công nghệ mới và và và và không có À, nói chung là kiểu như cuộc sống uh, bà thích đi du ngoại nên này như kia chứ không làm à, à, à, ok, okay anh à, kết thúc luôn cái phần kia đã rồi em hãy chia sẻ tiếp uh, thêm những cái cái món cho mọi người đang hỏi ừ. ok thì ờ, đó, lúc nãy mà nguyên kiếp chia sẻ về chúng ta về cái ờ, cái phần về xây dựng một cái trang landing page đó thì bên cạnh đó cũng thấy có rất nhiều cái câu hỏi á, thì cũng sẽ uh, dành một chút thời gian để mà uh, giải đáp những thắc mắc cũng như là kết thúc cái vấn đề này để cho mọi người có thể về chúng ta làm được thì sau đó thì cô Tô Tô Hường sẽ tiếp tục chia sẻ cùng với anh em chúng ta ha thì ở đây uh, lúc nãy cũng có thấy là một số người có thể nói là dường như là cái cái form sau lúc thanh toán nên để thông tin gì cái form thanh toán thì mọi người hãy lưu ý rằng mọi người đừng có quan tâm tất cả những cái gì khác liên quan đến cái cái hệ thống hay là gì như nguyên vừa mới chia sẻ mọi người chỉ cần tập trung và hiểu được cái hệ thống cách nhất cái thứ hai là mình cần biết cách xây dựng một cái trang landing page như thế nào thôi còn những cái những cái phần còn lại những cái buổi sau Huy sẽ tiếp tục chia sẻ cho mình ha để cho mình cả lớp chúng ta cùng nhau đi cả lớp chúng ta cùng nhau và là học chung một cái kiến thức nếu như giải thích người này mà mọi cả lớp mọi người nghe mà mọi người không hiểu thì nó uh, ờ, người nghĩ rằng nó sẽ không có giá trị ở đây nên thành những cái gì mọi người chia sẻ nó cần phải tất cả mọi người chúng ta cần phải làm và đón nhận như thế thì nó mới hiệu quả nhất chứ không thể chia sẻ từng người từng người được thì nó sẽ nó sẽ rất tốn thời gian mà nó không mang lại hiệu quả ờ, cái thứ hai nữa là một số người hỏi đó là cái web nó nó không vào được không biết là mọi người có vào được chưa vâng, vâng, vừa mới fix xong á thì nó đã vào được rồi thì phải nói thì mọi người có thể vào xem ha vào và vừa rồi thì Tomato Hường cô giáo chúng ta đã đã chia sẻ cho mình cái cái nhóm rồi đó thì tất cả những cái vấn đề liên quan đến liên quan đến chỉnh sửa hỗ trợ hay là mình post bài hay là mình post cái trang mình lên để mà thường anh Nguyên hay là những thành viên khác tham khảo hay là những cái đội ngũ hỗ trợ họ xem thì mình hãy post lên trên cái group mà lúc nãy lúc nãy cô Tomoto Hường đã post lên đó ok đó tuyệt vời rồi thì cái phần vừa rồi liên quan đến sơ đồ hệ thống kinh doanh thì uh, nó cũng khá đơn giản thôi và hãy nhớ rằng là nếu như mình chưa có có hình dung rõ ràng thì cứ luyện tập theo những cái bài tập mà nguyên giao thì cứ mỗi như bữa như vậy tầm khoảng là năm bữa như vậy thì mình sẽ hiểu hết toàn bộ cái hệ thống chứ nếu như mình học chỉ một hai bữa thì thì thì không thể nào hiểu được hệ thống đâu nên thành đừng có lo lắng là cái việc là mình có hiểu được hết hệ thống hay không không quan trọng mình luyện tập thực hành và cùng nhau làm thì mỗi buổi như vậy thì nó sẽ là một mảnh ghép giúp mình có thể hoàn thiện cái cái mảnh ghép là cái hệ thống của mình ok thì đó là một số cái chia sẻ thì nếu mà có gặp vấn đề gì đó về đường link thì nguyên sẽ Nguyên sẽ kiểm tra mọi người sẽ sửa lại à, sau cái buổi Zoom ngày hôm nay liền cho anh em chúng ta à, không vấn đề gì cả nhanh chóng rất là nhanh trong vòng 5 phút là xong Ok rất tuyệt vời mọi người rồi cô Tung tôi có thể tiếp tục chia sẻ cùng với tất cả mọi người trong buổi tối ngày hôm nay <laughs> Vâng, cảm ơn cả nhà đã theo dõi từ nãy giờ. Mọi người đã tham gia hết nhóm chưa? Nên tham gia nhóm nha để uh, chia sẻ ở trên đấy. À, hồi nãy Hường đang kể là có một cô cô ấy uh, tham gia affiliate marketing tham gia một hai bữa xong cô ấy uh, biết mất luôn <laughs> cô ấy đi chơi du lịch mất này nọ nó tóm lại vậy xong rồi sau đấy thì cô ấy ép con trai của cô ấy học không ngờ con trai của cô lại thành công lại có những kết quả tuyệt vời nên là đôi khi ấy uh, có những thứ mà mình cảm thấy không không thích ấy thì tức là mình có những cái mình mình cảm thấy ví dụ như rối quá hay là mình không chuyên ấy thì có những bạn trẻ rất là thích nên là ở trong cái group mà hồi nãy hương gửi, gửi cho cho cả nhà ấy thì group này thì hương cũng chia sẻ và đào tạo ờ, nói tóm lại là Hương chia sẻ những cái buổi thứ năm hàng tuần này nè cũng giải đáp các thắc mắc trên cái group đấy nên ờ, các anh chị nếu mà thấy bạn bè hoặc là người thân hoặc ai mà trẻ trẻ hoặc là những người nào hứng thú với công nghệ cứ ép vô thì cứ để họ xem các video các bài để cho biết đâu có một sự thay đổi của một bước ngoặt thay đổi cuộc đời thì sao bởi vì đôi khi chỉ cần một người trong gia đình làm được mảng affiliate marketing là gần như cả gia đình lớn của chúng ta thay đổi một số phận luôn vậy đó tại vì mọi người biết rồi đấy ví dụ như không làm được thì thôi một khi đã làm được thì nó cứ toàn nghìn nghìn đô nói nó hơi ngại miệng nghìn nghìn đô mỗi ngày như vậy đấy nó hơi đa cấp <laughs> nói chuyện ghê giống như đa cấp giờ thực tế là như vậy á hưng nếu mà hưng không nói tiền vô á thì thì làm sao mà cả lớp ờ, chị cả nhà chúng ta có động lực làm nhưng thực tế là 20.000 đô một tuần là cũng khá là nhiều bạn làm được không phải là tất cả không phải là hầu hết nhiều mà là cứ một bài bạn làm được 20.000 đô một tuần 20.000 đô một tuần thì thì mọi người cứ tưởng tượng đi nó khoảng cỡ tầm bao nhiêu tiền một tuần một tháng là khoảng 80.000 đô thì khoảng tầm một à, tỷ bảy một tháng đúng không nói chung là cũng ờ, cũng ok rồi nên là đấy là cái con số mơ ước thôi bây giờ chúng ta phải bắt đầu từ những cái bước đi đầu tiên và chắc chắn đấy là những người hường biết thôi còn những người mà học viên của hường hoặc là những người bên ngoài mà hường không biết nữa thì mọi người không thể tưởng tượng được nè mọi người có thể search trên google trên mấy cái facebook của mấy kênh youtube của mấy ông tây á mọi người sẽ thấy là doanh số của họ chia sẻ trong những cái ngày tháng gần đây doanh số mùa covid lên như thế nào toàn là mười mấy nghìn đô một ngày thôi cũng ờ, bán hàng ở trên clickbank đấy đấy là cái hương chia sẻ và hy vọng là sẽ giúp được mọi người có nguồn cảm hứng chứ còn à, à, chứ còn để mà hường à, biến từ một người không không có nguồn cảm hứng để làm được thì thực sự là là không dễ nên là thực sự mọi người phải động lực tự tạo động lực cho mình và làm và cái tiếp theo nữa là có một này có một việc này nhờ anh em à, được không biết có anh em có được không <laughs> nếu mà hồi nãy giờ hường chia sẻ à, và cũng mong muốn là tổ chức cái buổi chia sẻ dung hàng tháng à, hai tuần hai tuần thì không biết nhờ việc này mà cái việc này rất là dễ không biết là anh em dễ nhưng mà quan trọng với hương cả nhà có thể làm được không nếu được có giúp được phát để hương có thể nhờ cả lớp làm dùm nói chung là đối với mọi người thì rất dễ nhưng đối với Hương thì thực sự là rất là quan trọng tới thời điểm này hồi hộp quá không biết việc gì ạ à. nè tóm lại là Hương đang nỗ lực để ờ, xây một cái uh, kênh youtube nó tăng sắp lên nên là anh em uh, vô cái uh, kênh youtube này là đăng ký với phường cái thế thôi <laughs> đăng ký cái kênh đăng ký cái kênh đấy thì bây giờ hường sẽ gửi cái link đăng ký kênh đấy qua cái cái phần chat đấy anh em uh, cầm subscribe cái mỗi người uh, sắp một phát kể xong rồi kênh của hường nó lên một chút cái tuần sau mình gặp lại mình chia sẻ nữa cho nó nó tóm lại là hường sẽ có động lực nhiều hơn để để bắt đầu chia sẻ những chương trình miễn phí như thế này từ đây cho đến uh, trước mắt là cứ từ đây cho đến gần như có khả năng là từ đây đến cuối năm cứ cố gắng tổ chức chương trình mỗi tháng à mỗi tuần mỗi tuần để mà có thể chia sẻ hết những kiến thức về internet mà marketing dành cho những ai quan tâm tới cái việc kiếm tiền trên mạng này chứ mọi người đừng có thấy cái khúc súp này mọi người rời đi hết nha súp cho hường cái nha <laughs> súp nha không làm cái bước thân không cần cái xây dựng thương hiệu cá nhân đâu đây là hường đang muốn là thi đua cùng bạn bè để xây cái, cái để muốn lấy nút bạc kênh youtube thôi đang có một tham gia cùng một cái nhóm xây kênh youtube ấy đang nỗ lực để lấy cái nút bạc thôi <laughs> chứ không có gì đâu nên là tổ chức zoom à, đấy là một cái động lực rất là lớn để hường làm xúc rồi à <laughs> xúc rồi đúng không rồi ok thế tham gia nhóm ờ, sẵn sàng nữa rồi đúng không như vậy thì ờ, mình cũng ờ, chia sẻ ngắn vậy thôi bây giờ quan trọng là mọi người làm bài tập để tuần sau chúng ta gặp lại ai ai ai sẽ sẽ Ủa không biết nãy giờ mọi người đã sắp chưa mình coi thử lực sắp có tăng lên không có động lực chia sẻ tiếp cho ta chia sẻ riết hồi sức mình không tăng biết nào <laughs> ok ok cảm ơn cả nhà rất là nhiều anh chị em đã sắp nói chung là rất là biết ơn cả lớp như vậy là vui rồi tuần sau chúng ta lại gặp những cái buổi chia sẻ miễn phí hàng tuần như thế nữa và trong quá trình mọi người xem video á, nhớ like cho một cái và bình luận cho một cái để Hường biết là anh em ờ, đã xem ngày hôm nay nha nếu mà like ờ, cái comment dưới cái video và nói rằng ờ, đã tham gia Zoom hàng tuần thì Hường thực sự rất là nhiệt tình để trả lời những cái comment như thế và thực sự rất nhiệt tình để hỗ trợ những người viết xuống là cho Hường biết là đã tham gia chương trình Zoom hàng tuần Ok như vậy thì uh, có lẽ là buổi hôm nay thì cũng khá là nhiều để anh em học rồi nên để dành tuần sau trước mắt là học thì phải hành nếu học mà không hành thì không có ý nghĩa gì nên là dành uh, tạm thời gác lại kiến thức ở đây để anh em hành đi đã hành một tuần đi đã rồi tuần sau chúng ta gặp lại để có những kiến thức mới để hành tiếp còn nếu mà kiến thức này mọi người không chịu hành nữa thì thì tuần sau học cũng đâu có ý nghĩa gì nữa đâu bởi vì là chưa hành tuần này mà tuần sau hành tiếp nữa là rồi tiêu rồi hành hành là tiêu rồi nên là anh em có đồng ý là làm hết để tuần sau chúng ta gặp lại và hành cái khác không đồng ý không ờ, ok không cứ xuống ok cái đi cả lớp ok nha ok nhất trí nhất trí tuyệt vời quá anh em chúng ta mà cứ làm hoàn thành bài tập mà nếu hoàn thành sớm thì à, Nguyên và Hường sẽ chia sẻ thêm những cái bước những cái cách làm tiếp theo cho anh em còn nếu anh em mà mà mà không hoàn thành bài tập thì uh, nó không có giá trị cả nó không có ý nghĩa gì hai tiếng hôm nay cũng không có mang lại cho mình cái ý nghĩa gì cái giá trị gì về sau này cả tất cả chúng ta cần phải làm bài tập và sau khi kết thúc cái cái dung này thì à, nguyên sẽ như lúc nãy nguyên có hứa đó là nguyên sẽ up một cái video hướng dẫn về cách mình à, đăng ký cách mình xây dựng một cái trang layout thì anh em chúng ta thực hành và làm theo và sau khi làm xong nhớ là báo cáo kết quả lên trên cái group Facebook ha báo kết quả trên trên group báo cáo kết quả lên trên cái group Facebook để cho mọi người cùng nhau tham khảo và cùng nhau thực hành và khi mà mình xem cái video mà mình hướng dẫn á, thì có những cái vấn đề gì mình chưa rõ hay có cái gì đó mình mình nảy sinh những cái ý tưởng trong đầu ví dụ như mình muốn thiết kế cái trang landing page mà mình muốn nó màu mè hơn mình muốn nó hiệu ứng này mình muốn nó cái hình ảnh kia mình muốn nó như thế nào đó thì hãy comment xuống nguyên comment xuống cái video đó nguyên sẽ vào và trả lời hỗ trợ cho anh em chị em chúng ta và tốt hơn thì mọi người hãy comment cái vấn đề mình xuống và và trước cái comment đó mọi người chỉ cần là để là là uh, ờ, NH là Nguyên sẽ biết được là đó, đó là những cái học viên, những cái thành viên mà chúng ta tham gia buổi Zoom ngày hôm nay à, rất là tuyệt vời và đó là những cái chia sẻ của Nguyên thì hy vọng là cái quan trọng đây Nguyên vẫn luôn nhắc đi nhắc lại đó là chúng ta phải làm không làm thì không có được cái kết quả không làm thì không mang lại được bất cứ một cái điều gì khác ngoài cái sự thay đổi cả không có điều gì khác ha ok à, gửi lời cảm ơn đến tất cả anh em đồng đội VNI Rainbow và các đồng đội VNI khác gửi lời cảm ơn đến các anh em Eagle Club đã tham gia buổi sân ngày hôm nay và đặc biệt là các thành viên à, các học viên cũ à, tham gia các lớp affiliate chuyên sâu cũng như là toàn thể tất cả các anh chị đã có mặt tại group Zalo của Hường cũng như là đã follow Hường từ trước đây à, lời biết ơn và hẹn gặp lại ờ, cả nhà cả lớp vào tuần sau